cái lý do chúng tôi không có chọn cái ờ, để bà con nhìn hình ảnh ấy, là nói thiệt tình cũng ờ, đáng thương nhiều vị uh, tử thân quen họ nói là sư không có nên cho người ta thấy lý do đơn giản sư không có cái hảo tướng ấy. rồi cái làm bà con cũng khó chịu và đây là lý do vì, vì sao mà người họ chọn cái uh, họ là ca sĩ này nữa là họ cũng chọn cái MTV là bởi vì lúc đó họ phải xài tới một ký phấn, một ký phấn hai 2 ký son hổng dám làm MTV. MTP. riêng chúng tôi thì không có được cái bước đó cho nên chúng tôi nghĩ thôi để cho nghe âm thanh thôi, nghe âm thanh là tại vì, ừm, bữa đầu tiên á, để đầu tiên cũng, ờ, cho bà con thấy, ờ dạ, tôi biết. Giống như bữa đầu tiên cũng giống như để ờ, chào bà con bằng mặt mũi đàng hoàng vậy đó. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta đang học ờ, đến cái kinh 59, ờ, kinh người bắn củi. Các vị còn nghe rõ không? Kinh người bắn củi. Bài kinh này ờ, mới các vị còn nghe rõ không? Bài kinh này đó là có một nội dung mới đầu thoáng qua đó thì không có cái gì ừ, đặc biệt nhưng mà thực ra rất là sâu sắc sâu sắc ở chỗ này nè là có một ông ông làm mấy nghề bắn củi ông uh, đến gặp Phật và lẽ ra ở một trường hợp khác ở những trường hợp khác thì Đức Thế Tôn không có hỏi như vậy yeah, dạ, Đức Tôn không có hỏi như vậy nhưng mà um, ở trường hợp này thì ngài nhìn thấy cái căn cơ của cái ông cư sĩ này uh, thích hợp để ngài nói một cái điều gì đó cho nên cảm thấy có cái câu hỏi hơi đặc biệt như vậy đồng chí đầu tiên là hỏi vậy chứ ông ở nhà ông có thường ông có thường thường xuyên bố thí hay không bố thí cúng dường hay không thì ông thưa rằng cha dạ thường chứ con bố thí cúng dường rất là thường rồi còn kể ra nữa ông kể rằng có những vị tỳ kheo đậu đà rồi có những cái vị a la hán những vị đang trên đường tu hành để đắc chứng đạo quả ông nói một cách rất là hoan hỷ rất là hào hứng rất là tự tin thì chúng tôi nghĩ chỉ đó cũng bình thường thôi ờ, chẳng hạn như các vị phật tử khi được uh, chữ đăng hội thì các vị cũng trả lời cũng giống giống như vậy có chứ có chứ nhà con cũng thường làm phước làm phước cho mấy vị đi tu thiền làm phước cho mấy vị đang đi học làm phước cho các vị tỳ kheo bệnh chẳng hạn như vậy ừ. thì ở đây uh, khi mà đức phật hỏi ông cư sĩ ở nhà có thường xuyên bố thí cúng dường hay không thì ông mới thưa mấy ngài là dạ thường chúng con cũng thường xuyên bố thí rồi ông mới kể là những cái đối tượng mà ông cúng dường bố thí ví dụ như là những vị đang trì hạnh đầu đà những vị a la hán vân vân thì lúc đó đức phật ngài mới dạy thế này trong cái đời sống của một người cư sĩ trong cái trình độ tâm linh ờ, tinh thần trình độ tâm thức trình độ nhận thức của người cư sĩ làm sao mà ông có thể ờ, dám Ờ, nói rằng cái vị nào đó là a la hán hay là trên cái con đường ờ, tu hành đi đến quả vị la hán rất là khó nói rất là khó nói nha ở đây là một bạn nhân cái câu hỏi nhân cái câu trả lời của đức phật cố ý ngài hỏi ông để ông trả lời và nhân cái câu trả lời đó ngài bị nhấn mạnh một điều đó là không có dễ gì không có dễ gì ờ, trong một cái tâm tình trong cái nhận thức bình thường mà ta có thể dễ dàng mau chóng, ừ, đơn giản sơ sài ừ, mà nhận xét ai đó qua cái mặt hình thức cái chuyện này rất đổi là không nên rất là không nên nha cái nội dung mình cái nền như vậy ừ, mình có quý mình có thương người ta bằng trời đi nữa thì cũng nên nhớ một điều đó là ở đời đó, nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy một người có một cái sở hành có một đời sống không ra gì nhưng mà có thể họ có một đời sống tâm linh thí dụ tôi ví dụ như trong giới văn nghệ sĩ trí thức của Việt Nam ai mà từng thấy ông Trịnh Công Sơn ông Bùi Giáng ở ngoài đời đó thì có lẽ khó mà tưởng tượng được đây là những gương mặt tiêu biểu cho nền văn hóa văn nghệ trí thức của Việt Nam rất là khó ông Trịnh Công Sơn rất là nhỏ người ông, có một mét năm mươi mấy thôi ông khoảng cái tầm tầm bốn mươi mấy kg thôi mà thuốc lá rồi uống rượu nhìn ông có vẻ cũng bê bối lắm bề bộn lắm còn bụi dáng thì khỏi nói nha cho nên có những người mình nhìn trên hình thức của họ đó, không ra gì nhưng có thể trong nội dung họ họ là xuất sắc về một cái mặt nào đó nhưng ngược lại có những người trong một cái đời sống trong một đời sống thường nhật họ có vẻ là chỉnh chu tinh tươm đó nhưng mà trong nó rộng nó rộng và trong bộ uh, lập Bokkalapanyati tức là bộ Atidam thứ tư đó còn dạy rằng có những, những cái trường hợp uh, có những cái trái xoài mà ở ngoài nhìn nó rất là ngon nhưng mà ở trong nó không ra gì hết rồi có những cái trái xoài ngoài nhìn không có ra gì hết nhưng mà ở trong nó rất là ngon à, chỉ nói trái xoài mình hiểu ngầm là bao nhiêu thứ khác trên đời cũng được như vậy thấy vậy mà chưa chắc bên trong đó là vậy nha cái bài kinh này sâu là sâu chỗ đó đó bài kinh này là nguyên cái bài kinh đó là gom gọn trong một cái câu thôi đó là thấy vậy coi chừng không phải vậy như vậy chúng tôi mới nói về thân nghiệp thôi có những cái người của cái thân nghiệp nhìn rất là tốt nhưng mà ý nghiệp không ra gì rồi có những người cái thân nghiệp không có gì xuất sắc nhưng mà ý nghiệp rất là xuất sắc có những người khẩu nghiệp không có ra gì nói năng không có chừng mực hở hang hở hên nhưng mà họ lại có một đời sống nội tâm rồi có những người ăn nói rất là chặt chẽ rất là chân mực nhưng mà ở trong cộng cũng có gì hết ừ. rồi đến cái thứ ba là cái ý nghiệp có những người cái ý nghiệp của họ thì mình mình nghĩ là ừ, nếu mà mình biết được cái tâm của họ thì thấy họ là người lành đó ừ. suốt ngày chỉ biết làm phước suốt ngày chỉ biết tụng kinh niệm phật nhưng họ chỉ tới đó thôi chứ họ không có lên nữa trong khi có những người cái ý nghiệp thường nhân của họ đó thì là thanh tịnh sạch sẽ nhưng mà họ có thể vượt khỏi cái thường nhật đó khi họ muốn thí dụ như trong kinh nói những vị chứng thiền chẳng hạn bình thường thì họ có thể sống y như mình họ cũng đói ăn khát uống mệt nằm nghỉ như mình vậy đó nhưng mà khi họ cần họ có thể nhập định trong một ngày hai ngày một bữa một ờ, năm ngày bảy ngày chỉ nó bình thường nhớ nha vì a la hán các bậc thánh cũng vậy bình thường trong đời sống các ngày đó thì các ngày cũng uh, uh, ăn uống đi đứng nói năng sinh hoạt như chúng ta vậy đó nhưng bất cứ lúc nào các ngày muốn thì các ngài có thể nhập thiền quả hoặc là nhập thiền định hai thứ nhập thiền định là dành cho những cái vị mà có đắc thiền samatha còn có cái nhập thiền quả là là cái loại thiền mà loại định mà dành cho cho, cho cái người mà cái loại định mà mà chỉ có thánh nhân mới nhập được có nghĩa là khi đó mà an trú của cái thánh tâm thánh trí đó gọi ừ, là thiền quả nha cho nên để nhận xét để đánh giá một để cho điểm một người thì rất là khó và ở một cái bài kinh khác chúng ta đã học rồi ừ. đã học rồi thì vua Pasenadi đang ngồi hầu Phật thì có bảy vị du sĩ ngoại đạo đi ngang thì vua đứng dậy vua chắp tay hướng về họ vua cúi chào một cách rất là thành kính rất là chân thành thì khi họ đi khuất rồi thì vua mới ngồi xuống vừa bạch Phật với bạch Thế Tôn con nghĩ đó là những vị A La Hán ừ, con tôn kính họ như là những vị A La Hán và con nghĩ đó là những vị A La Hán cái chữ a la hán ở đây chúng tôi cũng phải nói thêm là hôm nay chúng ta là người Việt Nam chúng ta biết đến cái từ này là qua Phật giáo nhưng mà đối với người Ấn Độ xưa cái chữ a la, hán trước khi Phật ra đời đã có rồi yeah, dạ, đã có rồi trước khi Phật ra đời người ta đã biết đến chữ Phật rồi ở trong kinh Vệ Đà có nhắc đến chữ Phật ừ, có nhắc đến chữ Phật có nhắc đến chữ a la hán nhưng mà hiểu hôm nay thế này à, hiểu là đó là một cái người mà coi như đã thoát vòng tục lụy à, đại hiểu được một cách đại khái dân gian một cách rất là đời thường như vậy chứ không có hiểu chuyên môn như mình là a la hán là cái vị đã tu tập a la mật tròn đủ viên mãn à, để diệt trừ tất cả phiền não mình không, mình, mình không có biết được cái đó thời khi mà không học vô lý mình không biết cái đó thì ở đây cái vậy rồi rồi xong rồi đức phật dạy cho vua Pa Pasenadi cái nói rằng để à, biết được đức hạnh của một người thì phải sống lâu bên cạnh họ nhiều ngày nhiều tháng qua một thời gian dài để biết được trí tuệ của một người thì ta phải ngồi lại trao đổi đàm luận với họ thì mình mới biết được cái họ cái trí tuệ của họ ra sao nha thì bài kinh đó lại rất là ăn khớp cái nội dung của bài kinh này nha có nghĩa là cái bài kinh nguyên cái bài kinh này có cái nội dung mà mình tưởng là thường mà rất là sâu đó là ở đời hãy cẩn thận Dạ, hãy cẩn thận dạ, mọi sự à, nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy và cái chuyện đó không phải ở người khác mà ở cả bản thân chúng ta có nhiều khi chúng ta có một ngày hai ngày tâm tư rất là thanh tịnh rất là chánh niệm tràn ngập tính tâm tràn ngập trí tuệ à, mấy ngày nay là mình có giới bác quan mấy ngày nay là mình chỉ có nghe pháp tụng kinh chỉ có ngồi thiền mình nghĩ như vậy là hay lắm mình là mình mấy ngày nay mình thanh tịnh lắm mấy ngày nay mình cao siêu lắm nhưng mà thực ra đó cái đó mới chỉ là cái phần vỏ thôi phần vỏ thôi. vỏ nó có nhiều lớp lắm quý vị cái lớp vỏ vỏ ngoài đó là những gì người ta có thể thấy bằng mắt cái lớp vỏ tiếp theo là những gì mà bản thân mình có thể tự lừa dối tự mình một là tự lừa dối hay là tự mình hiểu nhầm rồi cái lớp vỏ thứ ba là đằng sau à, đằng sau cái mà mình có thể hiểu nhầm đó nó là cái gì cái ruột của nó cái nội dung của nó cái bản chất của nó cái cốt lõi của nó là cái gì đấy, cái đó mới quan trọng nha ừ, thì tôi nhắc lại cái bài kinh này dạy cho mình nhiều điều rất là quan trọng điều thứ nhất là không thể ờ, nhìn qua cái hình thức cái vỏ ngoài của một cái sự vật nào đó mà mình đánh giá vội vã hấp tấp không nên nha thì cái cái vẻ ngoài đây nó có gồm có nhiều lớp thì tôi mới quay lại lại cái đời sống nội tâm của quý vị một là quý vị gọi là ăn mặc đi đứng nói năng à, chừng mực có kiểm soát đó mới là là cái vỏ ngoài tức là cái mà thiên hạ có thể nhìn thấy nhưng mà riêng bản thân vị các vị đó còn có một lớp thứ hai nữa đó là mấy ngày nay các vị sinh hoạt ra sao đó là mới là, là cũng vẫn là lớp vỏ thôi thưa quý vị mấy ngày hôm nay vẫn là lớp vỏ thôi thưa quý vị nha yeah. cũng là lớp vỏ ngoài là những gì người ta có thể nhìn thấy quý vị nhưng mà lớp vỏ thứ hai là những gì mà quý vị có thể tưởng lâm về chính mình cái lớp thứ ba mới ghê đó là cái bản chất thật sự của mình là sao đây là lý do vì đâu mà tất cả chư Phật ờ, chánh đẳng chánh giác ba đời mười phương đều có cái sáu cái như lai biệt trí tức là cái trí riêng không có ở hàng độc giác và tinh văn trong sáu trí ấy có hai cái trí đặc biệt đó là gọi là là là là là, a xây gia nú xây gia nhà na paro pariya nhà na là sao ta là cái trí thứ nhất là biết rằng đó là cái chúng sanh này đó à, cái khuynh hướng tâm lý của họ nặng về cái gì trong bất thiện ừ, tham nhiều sân nhiều si nhiều tà kiến nhiều tật đố ganh tị bỏng sẻn cái nào nhiều phải biết biết rằng mình mình, mình các ngài mới thể thuyết pháp ừ, cho họ một cách chính xác được một câu là đã tới gọi là để chính xác hơn là lục bạch thần kiếm mình nhất dương chỉ đó à, nhìn thấy là tới chỉ là chỉ ngón tay là ngay chóc nha ngay cái quyệt luôn nha ừ. cái trí tiếp theo đó gọi là cái trí biết cái thiện pháp của họ biết người này là cái gì mạnh cái kia là trí biết cái phiền đạo là mạnh nha à, tham sân si ái mạng kiến nghi họ nặng về cái gì à, rồi tiếp theo là tính tấn niệm định tuệ tàm quý chánh niệm thiền định của họ cái nào mạnh họ xuất sắc họ sắc sảo họ chuyên nghiệp về cái gì đó thì về cái khoản này thì đến cả một vị đại lý như là ngài sa la phật vẫn không sao bi được với thế tôn ngài sa la phật nhiều lắm thì ngài biết người này thông minh này, người này có huệ căn nhưng mà khổ nổi đó người này hợp với cái gì thì cũng vẫn nằm ở trong cái dòng gọi là suy đoán thôi mặc dù cái khả năng suy đoán của ngài sa la phật so với các vị khác cái, cái tỷ lệ cái, cái chính xác nó cao hơn rất là nhiều đó rất rất là nhiều đó nha rất là nhiều bởi vì ngài vừa là bẩm sinh là thông minh ngài là bậc thông tuệ và ngài là có thần thông nữa mà ừ, ngài có thần thông ngài lại quyên thâm nữa rồi ngài có kinh nghiệm sống nhiều đời nữa nha Vậy đó. nhưng mà so với vị chánh đẳng giác thì ngài sẽ là bất vẫn nằm ở trong cái vòng suy đoán riêng chánh đẳng giác không có suy đoán chánh đẳng giác là biết rõ à, biết rõ nhớ và bởi vậy đây là lý do vì đâu mà tôi nói mỗi người có tới mấy lớp là như vậy đó. lớp ngoài là người ta có thể thấy mình quan sát mình lớp 2 là bản thân mình có thể mò đoán suy ra được nhưng mà đằng sau có lớp có lớp lớp lớp 2 này nè là bắt đầu mình đuối rồi đằng sau lớp 2 này là phải là nhờ các vị có thần thông những vị tu thiền chỉ nha vị có thiền chỉ họ có thần thông họ có ta tâm thông họ mới biết rằng cái ông này nè từng lễ này là cũng ok đó nhưng mà từng sau sau nữa tháng sau năm sau ông không có được như vậy bị bản chất ông lặp lặp lặp lặp lặp lặp la nhớ nha vị đó có được cái túc mạng minh và cái sanh tử minh ờ, cộng với cái gọi là tha tâm minh ba cái minh này cộng lại đó thì vị đó ờ, có thể ờ, thấu suốt được một con người ở một cái chừng mực nhất định nào đó tôi nhắc lại túc mạng minh là nhớ là cái quả luân hồi nhớ lại là vì đâu kiếp nào đó nhà kiếp nào đó mà người này sanh ra Dạ, ở đâu làm gì làm cái loài nào ăn uống ra sao tuổi thọ ra sao hình dáng ra sao sinh hoạt ra sao đó nhớ cái đó được gọi là nhớ có quả luân hồi còn nhớ được cái nhân luân hồi là nhớ là người này cái kiếp đó làm trâu làm ngựa mà do cái nghiệp gì cái kiếp đó làm vua là ăn mài là do cái nghiệp gì thì nhớ được cái đó gọi là nhớ cái nhân luân hồi nhưng mà còn cái thứ ba nữa là vị đó phải có cái tha tâm thông tức là tha tâm minh ấy vì đó biết rõ là hiện giờ nhân vật này đang nghĩ cái gì tổng hợp ba cái minh này lại đó thì một người phàm á có thể có khả năng suy đoán được các tương đối là chính xác bởi vì người này này đã xuyên hai cái lớp vỏ ngoài thứ nhất là lớp vỏ đầu tiên là những gì mà thiên hạ có thể lấy mắt lấy tai à, lấy lỗ tai đó quan sát mình ừ, nhận xét mình rồi cái lớp thứ hai là bản thân đương sự uh, hiểu được mình cái phần này dĩ nhiên mắt mắt người khác đâu có thấy được dạ, nhưng mà tới lớp thứ ba những vị có chứng đắc thiền định và tới cách thứ tư là như vậy là những cái bậc thánh nhân mà có thiền định và trong cái lớp thứ tư này nó lại chia ra nhiều cấp tranh đẳng giác không giống độc giác độc giác không giống trí tượng tinh văn trí tượng tinh văn không giống đại tinh văn đại tinh văn không giống những vị tinh văn thường thường có nghĩa là cái thời gian tu tập không có thời gian cố định nhé có vị nhiều vị ít rồi cái vị mà la hán tu nhiều kiếp thì ờ, mạnh hơn cái vị tu ít kiếp rồi cái vị la hán là hơn vị ana na hàm rồi ana na hàm mà tu nhiều kiếp hơn vị ana na hàm tu ít kiếp à, cứ như vậy mình hiểu nha ừ. cho nên là ở cái hạng thứ ở cái lớp thứ tư này nè à, thì mình đã thấy rối rồi à, thì các vị thấy để hiểu một con người chúng ta phải xuyên qua tổng cộng là bốn lớp như vậy các vị nghĩ đi bốn lớp nha bốn lớp rồi thì các vị tưởng tượng hôm nay chúng ta đánh giá một người mà thông qua có cái cái, cái vỏ ngoài thì trời ơi làm sao mà trúng được nha thấy vậy mà không phải vậy ừ. nhưng mà cái chuyện nó quan trọng thế này à, cho tôi nói là mất vệ sinh một chút mỗi con người nó giống như một cái ờ, một cái khu đất vậy đó ở trong đó có chỗ thì có hoa cỏ có chỗ thì là một đống rác thậm chí một đống phân một cái xác thú chết Ờ, có một cái cụm hoa, thậm chí, ờ, có một cái ờ, chiếc nhẫn, ờ, kim cương nằm trên đất, ví dụ như vậy. Thì tùy mình, mình đặt chân lên vùng đất mình coi cái gì mà mình xài được. Đó, ví dụ như mình cúi xuống thấy có nhẫn kim cương là lụm bỏ túi liền nha, lụm bỏ túi liền. Rồi cái thứ hai nữa mình ngó xuống thấy có cái đống cái đống phân là là tránh qua bên liền, thấy có hoa là hái liền, à, thấy cái đống rác là quẹo qua bên liền. Đó, các vị nghe kịp không ta? tức là mình bước mình đặt chân lên một cái một cái khu đất là mình thấy là có những chiếc nhẫn kim cương thì mình lụm bỏ túi nè hái cái hoa nè nhưng mà nhớ tránh cái đông phân dưới đất nè và nhớ đừng có đứng gần cái cái cái, cái đống rác này mỗi con người nó y chang như vậy nha chứ còn các vị không cần phải thắc mắc là trời ơi nói khó như vậy tới mấy lớp như vậy thì làm sao mà tôi sống ở đời đây thì dạ thưa chúng ta cứ y chang như là tôi nói cái khu đất vậy đó đừng có thắc mắc gì hết mình dốt bằng trời đi nữa thì mình cũng có thể mình quan sát được cái này cái kia mà dĩ nhiên cái khả năng quan sát của người này không có bằng người kia của phàm là sao bằng thánh của người không thiền là sao bằng cái người có thiền định nha nhưng mà tùy khả năng của mình thôi mình thấy cái gì là ngọc lụm bỏ tối thấy cái gì hoa hát ngắt nhát tóc cài tóc nha còn cái gì mình thấy là rác là phân là xác thú thì là cái cái, cái bãi nước bọt thì mình mình tránh quan bên vậy đó nha cho nên cái bài kinh này sâu là sâu chỗ đó bài kinh này đề nghị mình một chuyện cực kỳ quan trọng đó là chúng ta sống trong đời này bằng cả sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân và, và ý <clears throat> những cái mình thấy bằng mắt nó chưa phải là toàn bộ vũ trụ những cái mình nghe được bằng tay bằng lỗ tai nó chưa phải là toàn bộ vũ trụ những cái mình ngửi bằng mũi mình nếm bằng lưỡi mình chạm bằng xúc giác hay mình suy tư bằng cái đầu của mình đó, nó cũng phải là toàn bộ vũ trụ là vì sao là vì cái biết của ý thức nó gồm có ba trường hợp một biết biết tôi, tôi, tôi nói ào ào mà có cái ghi kịp không nó khổ quá nha cái biết của mắt của tai của mũi của lưỡi của thân thì dễ rồi nhưng mà riêng cái biết của ý thức á, thì nó gồm có ba trường hợp một là cái biết của thức tức là cái biết của sáu của của của, của, của ý thức á, cái biết đơn giản của ý thức cái biết và liên hệ tới năm căn thì gọi là cái biết của ý thức cái biết thứ hai là cái biết của tưởng có nghĩa là cái biết thông qua kinh nghiệm nha hồi nhỏ hồi nhỏ hồi lẩm đẩm đi thì má tôi bà ngoại tôi gọi đó là cái tô 90 tuổi tôi gặp cái đó tôi cũng kêu là cái to là bởi vì ngày nhỏ xíu xìu xiêu lại đi lẩm đẩm chập chỉnh là tôi đã nghe người lớn dạy cái đó là cái to từ hồi bé người lớn đã dạy cho tôi đó là màu tím cái đó là màu hồng màu vàng người lớn dạy tôi cái đó là vuông tròn dài ngắn từ hồi nhỏ người lớn đã dạy cho tôi à, cái đó nó gọi là chua nè cay nè mặn ngọt đắng bùi chát à, từ hồi nhỏ tôi đã biết cái đó thì cả đời của tôi đó thì tôi sống bằng cái đó gọi là trong từ chuyên môn gọi là tưởng gọi theo ngoài đời là kinh nghiệm nha gọi theo cái từ mà đức phật dạy đó cái này đức phật dạy chứ không phải từ của tôi nha cái này là từ của đức phật thì gọi là vô hà đó một lát nữa mà sao tới kinh đó, nếu có thời gian vô hà đó có nghĩa là cái chữ này nhiều nghĩa lắm cái chữ này nhiều nghĩa lắm nha nhiều nghĩa lắm nhưng mà ở đây nó có nghĩa là mặc định là mặc ước biết trong trong room mình có nghe hai chữ này chưa ta alo các vị nghe hai cái chữ mặc định mặc ước không thí dụ như là à, đối với người Nhật họ nói mặc như vậy là đẹp đối với người người người người người người người người, người đại hàng họ nói mặc như vậy là đẹp người Việt Nam nó mặc như vậy là đẹp mà cho tôi nói hoài lề chút cái cái cái y phục và truyền thống của Việt Nam tôi tôi thấy tôi mê lắm cái áo dài đó dầu áo dài nam áo dài nữ tôi thấy nó đẹp mà nó duyên lạ lắm thậm chí một cái nhà và fashion designer của Mỹ ông có nói với một câu thế này ông nói áo dài Việt Nam á, là nó kính đáo mà coi như nó hở hang bậc thầy nó là kính đáo nhưng mà là thầy hở hang ừ. mà hở hang một cách thông minh và gợi cảm nha yeah trong khi đó mình thấy cái cái cái độ truyền thống của đại hàng á trời ơi nó xấu không có tả được lát nữa bà con vô và con đắp tụi tôi cái chữ Korean traditional clothing nó xấu không có tưởng tượng được nó phình ra nhéo bà bầu vậy đó có thể nó nhốt là nó, nó nhốt nguyên một, một đám con nít ở trong cái vái của họ cũng được nó to đùng vậy đó nhưng mà đối với người đại hàng họ mặc ước họ mặc định đó là đẹp nha rồi thì ờ, có những người họ nói cái mùi đó là mùi thơm nhưng có những người nó gọi đó là mùi hôi gọi là mặt định hay là mặc ướt thôi nha cái là, cái là cái biết thông qua tưởng nha cái biết bằng thức là cái biết thông qua sáu giác quan à, còn cái biết bằng tưởng là cái biết là, là, là, là, là thông qua cái kinh nghiệm cái biết thứ biết của thức là cái biết trực quan là bạn ghi dùm tôi cái biết của thức là cái biết trực quan à, thí dụ như uh, tôi thấy cái đó tôi nghe cái đó mà tôi chưa có nhận ra nó là cái gì thì cái biết lúc mà chụp hình đầu tiên đó, nó gọi là cái biết trực quan rồi cái thứ hai là cái biết uh, của tưởng à, tưởng sanh nha đó là cái biết qua kiến thức rồi kinh kinh nghiệm nha rồi cái thứ ba cái thứ ba này nè à, cái biết của trí à, là qua cái khả năng nhớ nha qua cái khả năng à, nhận thức sinh động ừ, và trung thực là à, vấn đề ra sao thì thấy như vậy đó đây là cái biết của trí còn cái biết mà đó giờ mình tưởng mình biết á nó trụ ông dỗ lắm cái gì cũng biết xin thưa với các vị toàn là biết kinh nghiệm không à? tôi nhắc lại nha người việt mình hay có câu nói đó trụ đó ông đã quyên thâm lắm ông thông thái lắm cái gì ông cũng biết hết nhưng mà mình tưởng nó là hay nhưng mà thật ra đó là toàn bộ cái biết của tưởng thôi còn cái biết mà trực quan sinh cái biết mà sinh động cái biết mà sáng tạo của trí nó khác thí dụ như nghe người ta nói cái gì đó mình hiểu mà cái hiểu đó là cái hiểu gọi là xuyên qua cái nhận thức qua cái sự cân đông đo đếm chứ không phải là bằng cái vốn liếng cũ nhớ nha không phải hiểu bằng cái vốn liếng cũ mà nó có cộng thêm cái yếu tố mới trong đó nữa cái đó cái ừ, gì mình làm cái đó mình biết cái đó không nên thì mình sắp mình, mình đúng làm gì đó mình nghĩ cái này là hại mình hại người mà cái việc mà mà nhỏ đó nhỏ đó là bố mẹ mình chỉ dạy là không có được làm cho người ta khóc không được làm cho người ta chảy máu không có được đâm heo thuốc chó không được đào tường khoét vách không được pháo da can không được làm người ta tan nhà nát cửa mình chỉ học được cái đó thôi nhưng mà lớn lên ấy thì mình với trí tuệ của người học đạo của người có kiến thức nhiều thì trên nền tảng kiến thức tuy là tưởng nhưng mà trên nền tảng kiến thức đó mình lại có những cái biết riêng cái biết nó sinh động và nó sáng tạo thí dụ như mình làm được những việc mà xưa giờ mình chưa từng làm mình hiểu ra những cái điều mình mình chưa xưa giờ mình chưa từng hiểu đó thí dụ như hồi nhỏ tới lớn mình hiểu cái chữ thiện là gì thiện có nghĩa là cái gì lành cái gì tốt đó là cái gì mà đạo đức cái gì mà xã hội khen ngợi tán dương thì mình hiểu đó là thiện nhưng mà hôm nay khi mà mình học đạo mình có trí văn trí tư trí tu mình hiểu chữ thiện nó rộng hơn và ngày xưa đó mình chưa học đạo mình chỉ nghĩ rằng ở đời chỉ có cái tốt và cái xấu cái bậy và cái không bậy thôi nhưng mà theo trong Phật pháp còn có một cái thứ ba nữa cái này phải là người trí mới thấy được đó là tất cả việc ác dẫn ta đi xuống đường đọa tất cả thiện pháp đưa ta đi đi đường siêu hay dầu siêu hai đọa đều là ba cõi sáu đường sanh tử trầm luân miên viễn không ngừng à, các vị nghe hiểu không ta thì để nhận thức được cái điều thứ ba này là quý vị phải có trí tuệ chứ còn mình nếu chỉ đơn giản là dùng cái kiến thức dùng cái kinh nghiệm thì tôi nghĩ khó khó mà chấp nhận rất là nhiều điều ở trong Phật pháp rất là khó bởi vì cái kinh nghiệm của mình là từ đâu ra từ học đường từ trường lớp từ xã hội từ gia đình từ truyền thống tâm linh của dân tộc thì phải nói những cái mà tôi vừa nói không có cái nào mà mà có đủ sức để làm nền tảng cho cái nhận thức mà tôi vừa nói đó nghĩa là hạng một thích gì làm nấy bất kể thiện ác hạng hai lánh ác hành thiện để trốn khổ tìm vui mà hạng thứ ba đó là tiếp tục lánh ác hành thiện nhưng để không còn thiện ác buồn vui thì cái để hiểu được đường thứ ba này nè chúng ta phải có trí tuệ các vị nghe kịp không và chưa hết đâu quý vị chưa hết đâu nó còn nữa cái người mà mà không có trí tuệ thì tôi đã nói rồi không biết phân biệt nên và không nên nhưng mà tới cái hạng thứ hai đó hạng thứ hai đó là họ vẫn còn sống trong mặc định ví dụ như họ thấy rằng ờ, ai cũng khen người có giới ai cũng khen người bố thí ai cũng khen người tu thiền tôi là người có giới nè tôi là tháng nào cũng có mấy ngày bắt quan tôi là ngày nào cũng có 4 tiếng ngồi thiền tôi là coi như chủ nhật nào cuối tuần nào tôi cũng đi chùa làm phước chủ nhật nào tôi cũng đi giúp cho mấy cái viện dưỡng lão viện mồ côi trại cùi trại ung thư đó. nhưng mà nó còn có cái điều thứ ba hơi khó cái bậc thứ cái, cái, cái bước ba hơi khó cái bước thứ ba thấy rằng tất cả việc thiện tôi, tôi làm chỉ nhằm có mấy ý nghĩa sau đây một cầu quả giải thoát tôi làm thiện bây giờ xin chuyển tất cả vào cái tài khoản niết bàn hết chuyển hết vào cái tài khoản niết bàn nha cứ đầu tư trong cái cái, cái gọi là cứu cánh giải thoát ở đây tôi biết có nhiều người nhảy nhõm lên đó là tu là mua mà tại sao có cái chữ đầu tư ở đây tôi chỉ dùng cái chữ cho bà con hiểu thôi chứ làm ơn đừng có dốt mà mà nhảy lên mà cãi chữ mệt lắm tôi không có quở nha tôi nói riết à, tôi nói ngày xưa người ta có tu đầu ờn mình giờ có tu đầu quẩn có nghĩa là cái tu rất là nó quẩn rồi nó làm nhiều cái tào lao á nha ừ. cái khó là cái thứ ba này nè cái thứ nhất là không biết thiện ác cái thứ hai là biết tránh ác hành thiện nhưng mà cái thứ ba là biết rằng việc thiện của mình chỉ có nhằm mấy ý nghĩa một là cầu quả giải thoát hai là để trang nghiêm nội tâm thứ ba là vì lòng đại bi với đời thấy ta khổ lòng không có cam nha thì cái người mà mà hiểu đạo đó là họ chỉ làm phước bằng ba cái lý tưởng này tôi tôi nhắc lại một là để cầu quả giải thoát cho mai này hai là ngay hiện tại trang nghiêm cái nội tâm ba là sao ta là nhắm đến đối tượng trước mặt tôi nhắc lại nha ba cái ý nghĩa một là cho quả giải thoát mai sau thứ hai là để trang nghiêm nội tâm ngay bây giờ và ba là giúp người khổ ngay trước mặt thì ba cái này là chính là ba cái đối tượng của một cái người ba cái cái lý do để một người biết đạo và có trí đó họ hành thiện nha còn cái cái cái thông thường chúng ta không có được cái cái ba này chúng ta được hai thôi có nghĩa là lên tới cái tới step hai bước hai thôi có nghĩa là biết làm thiện lánh nát nhưng để làm chi ta để được để trốn khổ tìm vui kiếp sau đừng có khổ đừng đói đừng nghèo đừng xấu đừng bệnh nha à, đừng có bị vô duyên trong tình cảm đừng có bị gọi là thua thiệt trên cái, cái, cái con đường hoạn lộ quan chức đi đâu cũng ngồi trên đầu người ta ăn ngon mặc đẹp à, vợ đẹp con ngoan chồng dễ thương lặp lặp lặp ra thì cái đó loại làm phước mà là tu thiện mà để cầu quả nhân thiên như vậy mới cái bước hai thôi bước một thì không biết gì bước hai là tu để cầu cái quả an lạc nhân thiên bước ba là để giải thoát sanh tử Dạ, đó là thông thường nói về quả báo còn nói về cái ý nghĩa ý nghĩa mà mà của mỗi một cái việc thiện mà người mà biết đạo có trí đó là họ nhắm tới ba ý nghĩa sau đây một là cầu quả giải thoát hai là trai nghiêm nội tâm ngay bây giờ ba là làm thiện vì cái đối tượng trước mặt thí dụ cúng dường chư tăng à, giúp đỡ người nghèo khổ trẻ em cơ nhở người già quạnh hiu người bệnh không ai chăm sóc cần thuốc men thí dụ như vậy nhớ nha thì phải hiểu mấy cái này mình mới nhận ra con người thiệt của mình đó ít nhiều nó ra làm sao nha ít nhiều mình hiểu ít nhiều ra làm sao chứ còn hiểu quý vị mà tới nơi tới chốn thì chỉ có tránh đặng tránh chát rồi dưới ngày đó là có ngày sẽ là phất ngày một quyền liên anh an ca diếp à, chứ còn mà mà cỡ như mình làm với nhau mình đánh giá nhau nó thấy quá rồi nha. cho nên nguyên cái nội dung mà kinh thì mình thấy cũng hơi dài dài đó tôi nói có nhanh lắm không ta alo tôi nói có nhanh lắm không cái cái du thấp này hay nè cái du thấp này hay nè chỉ con cái là bà con trả lời hơi chậm thôi nhưng mà bữa đầu bà con hơi hơi hơi hơi bị hơi hơi bị lầm cộng hơi bị lầm cộng chính tôi ngày đầu tiên mà nói pháp với bà con mà tôi trường cái mặt này ra cũng hơi ngại đó nhưng mà nếu mà nó quen là ok nha rồi như vậy thì bài kinh đầu tiên mà kinh người đốn củi nó có nội dung như thế nào nó có nội dung là hãy cẩn thận Dạ, đừng vội vã hấp tấp phán đoán nhận xét đánh giá bất cứ người hay vật hoặc sự kiện nào chỉ vì cái lớp vỏ ngoài hời hợt của nó nhớ nha ừ, tôi nói tôi nói như vậy mà không biết bà con còn còn còn có có có có có có để kịp không ừ, nhớ nha rồi cái cuối cùng thế này này cái nội dung cuối cùng này mới ghê nè tại sao mà đức thế tôn lại gặp ổng khi mình gặp ổng ngày hỏi cái câu đó quý vị đọc trong kinh mình mới thấy khiếp mới thấy hoan hỷ là tại sao người khác ngày không có hỏi mà gặp ông này ngày là hỏi và bởi vì ngày, ngày biết trước một cái duyên sự cũng khá là quan trọng không phải lúc đó mà cho ngàn đời sau trong đó có chúng ta hôm nay tại đây và bây giờ nha là ngày biết trước ông này thế nào ông cũng ông này là một người cư sĩ và nên là tính tâm toàn vẹn thương kính tam bảo chư tăng này nhưng mà ngày không muốn ông này sẽ bị sốc mai này cho nên là ngày, ngày tìm cách ngày biết trước chị sẽ sẽ chuyện sẽ xảy ra cho ổng cho nên là ngày mới hỏi câu hỏi đó để ngày có được câu trả lời của ổng rồi dựa đến câu trả lời ấy ngày mới dạy ổng cái điều mà nãy giờ mình nghe đó nghe giảng đó nha yeah thì ông mới là tiếp tục ông nói qua những gì mà thế của tôn đã dạy đó thì đây về sao con cũng sẽ tiếp tục cúng dường bố thí nhưng mà bằng cái sự cẩn trọng bằng cái trí tuệ các vị nghe kịp không mà tại sao có cái phải câu này là bởi vì trong kinh nói đó, ông này cũng hỗ trì chứ tăng đông lắm trong đó có 500 vị tỳ kheo thường xuyên nhận cái sự hỗ trợ ờ, hộ độ cúng dường của ông rồi có một ngày kia một ngày xấu trời đáng buồn kia coi như là cả năm trăm vị lần lượt rủ nhau hoàn tục sập bát, ừ. nhưng mà sao ta nhưng mà sao ta à, trăm vị hoàn tục sạch bát luôn ờ, năm trăm vị hoàn tục sạch bát, trước sau à, rủ nhau hoàn tục hết à, giờ đi kiếm về kinh khổ rồi chị đâu rồi ta đây à, chích tập bà đã về mắt mắt ta mới cà xí à, tuy 500 vị mà ông hộ trì đã rủ nhau quần tục sạch bách nhưng mà thì sao nhưng mà ông không hề có mãi mai bị dao động không hề có mãi mai bị dao động bởi vì ông đã nghe rồi ông đã nghe Đức Phật giảng cách đây cũng hơi lâu lâu rồi ngày nãy dặn dò trước bây giờ mới nhớ là lời Phật nói à thì ra ngày ấy Thế Tôn đã biết được lòng ta đối với chúng tăng ngày ấy thế tôn đã biết ta sẽ gặp chuyện gì và ngày ấy thế tôn đã dạy ta điều gì hôm nay thì chuyện này cũng là điều rất đổi bình thường thôi các vị nghe kịp không điều đặc biệt là chỗ đó nha điểm đặc biệt là chỗ đó chứ còn rất nhiều bà con hôm nay tôi nhìn họ mà mà, mà ào ạt tôi ngán dữ lắm tôi ngán tôi nhất họ ào ạt vậy đó là có bữa trong nhà họ thế nào cũng xào xáo rắc rối bởi vì ông chồng làm phước nhiều quá bà vợ không đồng ý bà vợ mạnh tay quá ông chồng không đồng ý con cái làm mạnh tay quá bố mẹ không đồng ý bố mẹ mạnh tay quá con cái không đồng ý nhà mình mạnh tay quá bà con dòng họ bạn bè họ cũng nhắc nhở đó cái thứ nhất là như vậy tôi thấy họ tôi nghĩ thế nào họ cũng có, có ngày họ bị bị bị vậy dẫm đá thôi ừ, bị đá rất trúng chân cái thứ hai nữa đó là tôi không biết rằng mai này thị phi nó, nó đổ ập trên đầu họ chịu nổi không bởi vì ngay cả một vị chánh nạn chánh giác mà còn bị thị phi mà quý vị nha thì không biết hôm nay một cá nhân hay một đoàn thể phàm tăng thì làm sao mà tránh được thị phi rồi thử hỏi một người mà đã bỏ ra quá nhiều thời gian công sức tiền bạc tâm tư à, lòng quý kính thần tượng thờ phụng một đổi rồi bây giờ đùng một cái nghe nó tanh bằng té bẻ chó chê mèo mửa tanh tưởi ngửi không vào thì thử hỏi các vị làm sao mà mình chịu nổi đây nha cho nên nó tôi thấy mấy người mà ào ạt tu hành làm bước tôi cũng hơi rung nha rung dùm họ chứ mắc mới gì tôi tôi rung nó chết rồi cái kiểu này gia đình có để yên hay không bạn bè họ có để yên hay không bà con dòng tộc có để họ yên hay không họ làm bạo quá mà thứ hai là thị phi tiếng đời nó có tha họ hay không rồi cái thứ ba có một ngày mà đột nhiên nửa đêm vắng mà họ gác chân lên trán mà họ nghĩ ra cái điều gì đó đó mà nó đi ngược lại à, cái cách nghĩ của họ xưa giờ thì sao cho nên cái thứ nhất là những người thân tộc thứ hai là tiếng đời thị phi và cái thứ ba là bản thân mình các vị biết không khổ dữ lắm ừ. cho nên chính đức phật thấy trước cái điều này người thấy ông này không xong và biết bà con còn nhớ cái chuyện mà, mà ngày ngày ngày ngày ngày si lý ngày có người mẹ đó các vị còn nhớ không mang thai ngày 7 năm 7 tháng 7 ngày 7 năm 7 tháng rồi bị kẹt ở ở sản môn là 7 ngày nữa có nghĩa là sanh khó mà đỉnh của khó chứ phải khó thường nha thì lúc bấy gia đình ấy thành mới ông chồng mới vào lại Phật rồi Phật mới, mới, mới, mới chú nguyện cho Super Wasa đó mẹ cái ngài Sivali đã được gọi là, là là mẹ tròn con vua mà ngay khi Thế Đô vừa dứt lời thì ở nhà là bà coi như thanh thản nhẹ nhàng sanh con mà không hề đau đớn tiếc ti nha để sao gia đình hoan nghĩ quá đi gia đình phải xin thỉnh thế tôn và chư tăng về để cúng dường thì có cái hơi kẹt cái chỗ là cái cái cái ngày ngày mai là cái ngày mà mà gia đình muốn thỉnh đó, gia đình ngày siêu lý muốn thỉnh thì đã có thí chủ rồi mà thí chủ đó lại là đệ tử của ngài một kiền liên cho nên khi ông ông ông ông gia đình mà ông ông gia đình mà của ngài ông hoàng gia ông hoàng đó ngày sẽ lý xuất thân là con ông hoàng mà thì ông hoàng ông vào ông thỉnh phật thì phật đó là ngày mai đã có người thỉnh rồi người đó là đệ tử của một kiền liên nếu mà ngày mai mà ông muốn thì ông tới ông thương lượng với ông ông tới ông trình với với với một kiền liên xem sao thì ngày một kiền liên ngày nghe như vậy ngày ngày rất là hoan nghỉ ngày đó thì quá tốt cái dịp này việc là rất là tốt cũng có gì mà, mà, mà, mà không gì không nên nhưng ngặt nổi là để ta đến ta thương lượng với đệ tử của ta xem họ có đồng ý hay không tôi nói các vị còn nghe không thì đệ tử của ngài đệ tử của ngài ngài ngài ngài ngài ngài, ngài, ngài. một kiền liên nó quý thầy kính thầy lắm kính phật thương phật lắm cho nên chỉ cần sư phụ của họ mà lên tiếng đó thì kêu họ là là là, là, là dời nhà trong 3 phút họ dời liền đó cũng quý lắm trong kinh đó một cái vị mà, mà thánh cư sĩ thầy đức phật có phải chết vì tam bảo họ vẫn nhăn răng ra cười đủ ba nụ rồi mới chết thậm chí ở trong trong trong trong trong trung một kinh và kinh phát đại lý để Phật có xác định một tỷ kheo chứng sơ quả nếu mà như lai có đề nghị họ nằm xuống để tay dẫm lên người còn họ vẫn vui nha phải viết cho ông thôi bà con nghĩ tôi bịa cái râm này nó cũng đủ thành phần trong đây lắm nha kinh em chịu đọc mà nghe cái đầu ngộ ngộ cái bắt đầu nghi ổng bịa mà trời ơi cái thời này là thời google mình tự mình lấy cái đầu của con người đó chứ đừng có lấy lấy cái đầu của con khác nha mình để mình vô trong google mình sợ mình kiếm mình dùng mình tạo cái keyword đó ở trong nước kêu là từ khóa đó mình tìm mà cứ không có coi kinh không sợ internet vô internet xem toàn là cái tầm bậy nha xong rồi cái quan mang nghi hoặc nghe người này nói cái nào mà nó không giống cái đầu tào lao của mình nên mình nghi nha vô trong ờ, trong ờ, trong ờ, trung bộ coi bài kinh này có đúng vậy không nha rồi thì khi mà ngài một kiền liên ngài đề nghị trong ông đệ tử như vậy đó thì đệ tử nó thầy dạy là con làm liền con không có một chút gì gọi là khó chịu hết đó. nhưng mà con chỉ xin thầy hứa bảo đảm với con ba chuyện thì con hứa con, con, con nhường cho họ ngay thì uh, ngài bụt liên cứ nói đi người ta sẽ tùy sức người ta bảo đảm ông nói điều thứ nhất là sư phụ có bảo đảm là con sống đủ tuổi thọ để mà con nhường ở xong á, mà con con có đủ thời gian để sau đó con làm phước hay không thì ngài Bổn Quyền Liên này trong một phần tỷ của dây là ngài thấy ngay rồi đó ta thấy ta biết ngươi trăm tuổi chứ không có đi sớm thì tiếp theo ông nói rằng xin ngài hứa với ngài bảo đảm với con là sau khi con nhường ở xong đó, tài sản con không bị cháy nhà không bị cướp không bị mua tịch thu không bị mất mát gì hết thì cũng trong một phần tỷ của dây ngày một cường liên thấy ngay là chuyện nó không thể xảy ra ông này càng ngày càng giàu chứ không thể nghèo được rồi người ta hứa hứa thứ nhất là người sống trăm tuổi không có đi sớm cho nên thời gian của người nó dài mà nó dư thứ hai là tài sản của người không có vấn đề không bị đe dọa gì hết và người sẽ càng ngày càng giàu mai này người sẽ chết đừng có đóng vàng không có cái gì phải lo nhưng mà đến cái điều thứ ba đó ông nói xin ngài hứa bảo đảm với con là cái đạo tâm của con không có bị vấn đề ngài mới quyền lên mới không cái gì ta cũng hứa nhưng cái khoản này ngươi phải tự tự hứa tự xét tự liệu nha ta không có hứa giùm đấy cái câu trả lời này chỉ có vị thánh mới trả lời chứ còn mà phàm phu mà đắc đắc mà đắc tu đắc thiền thần thông đó cũng không có trả lời hay như thánh cho có những cái trường hợp mà nó éo le mà nó lắc léo như thế này nè thì mình mới thấy có một sự khác biệt cực kỳ lớn của vị phàm và bậc thánh nha trong khi nói với quý vị mà phàm phu mà đắc đắc thiền đó thì vị đó nhìn, về tương lai trong trong dòng nháy mắt biết ông này là hai chục năm nữa ba chục năm nữa có tiếp tục làm phật tử hay không phật tử kiểu gì loại nào cỡ nào tầm nào là thấy ngay chứ làm sao không thấy thế là phán ngay đó là phàm những ngày vô liên thì không trong cái lúc này ngày vừa nghe ông đề nghị điều thứ ba đó là ngài muốn nhân cái này nè ngài muốn nhân cái cái cái đề nghị này nè ngài gửi về à, trước mắt cho ổng và sau đó là ngài gửi về hàng ngàn thế hệ phật tử mai sau một bài học làm ơn ghi dùm tôi cái này không phải là ngày dạy riêng cho ổng không phải ngày mượn cái dịp này ngày dạy mà ngày muốn gửi về cho hàng ngàn thế hệ phật tử mai sau của lịch sử Phật giáo 5.000 năm đó, rằng là không ai có thể bảo đảm được thiện tâm của con bằng chính con nha chưa đắc tu đầu quần không nên tin quá tin tâm mình nhớ nha và để mà cần cơ hội nào để gửi cái bài học đó cho hậu thế đây dạ thưa đây là một trong những cơ hội bằng kim cương chứ bây giờ dịp nào dịp nào mà mà gửi bài học đó cho cho cái đám hậu hậu lai hậu tấn hậu học đây đây là cái dịp bằng vàng bằng kim cương mà chỉ có cái tốc trí mà nhanh hơn 3.000 lần ánh sáng của một bậc đại thánh như tôn giả Bụt Kiền Liên mới có thể kịp thời nghĩ ra câu trả lời lạ lùng như vậy khi mà người điện tử của ngài đề nghị ngài bảo đảm cho điều thứ ba là với cái trí ngài hiểu nhanh thì ngài nói đây là cơ hội bằng vàng bằng vàng bằng kim cương ngài giải liên không ta không bảo đảm chuyện đó ngươi phải tự bảo đảm đọc cái đó nếu mà đọc bằng cái đầu hời hợt đó, thì dởm lắm mình thấy ngài hình như hơi dở nha ngài thua xa mấy vị phàm mà đắc thành công nhưng mà không các vị mà coi kinh các vị thấy cái chỗ này các vị rung bắn người mà té ghế chỉ vì các vị thấy cái câu trả lời hay đến mức không thể hay hơn và đây là câu trả lời của một bậc đại thánh một bậc và hoàn hảo kiện toàn trí tuệ nha khi mà ngài nghe như vậy ngài phán đừng nói không cái tuổi thọ của người tài sản của người ta bảo đảm nhưng cái khoản thứ ba này ngươi phải tự tự liệu nha rất xuất sắc thì không ngờ thầy nào trò đấy ông vừa nghe như vậy xong ông nó bạch ngài con xem ngài là sư phụ thì con trình như vậy chứ về khoảng thứ ba này ngay trước mặt sư phụ con xin tự bảo đảm đọc cái đó mới thấy rung thầy như vậy thì trò với cả cái tầm đó đó mình mới rung nha trình là trình như vậy nhưng mà khoảng thứ ba này con xin tự bảo đảm cái mạng này có thể mất nhưng mà cái, cái tính tâm không mất được uhm, đặc biệt như vậy nhớ cái đó cho nên là là là là là là là, là, là các vị gọi là nhớ cái bài kinh này tại sao hồi nãy tôi tôi tôi cứ lo lo tôi nói trời ơi cái kinh này nếu mà không nghe giảng đó nha mà cứ để lý con mắt trên mặt giấy đó thì nó uổng bài kinh này lắm uổng lắm à, mà cho tôi hỏi lần câu này nữa tôi khi mà đặt lên tôi lên đồng á, là tôi giảng tôi không phải là con người của tôi nữa nha cho nên bây giờ tôi vẫn hỏi bằng cái tư cách của một người đang lên đồng ừ là toàn bộ bài giảng này của tôi hôm nay bà con có ai ghi âm lại được không bởi vì tôi không muốn mất cái bài giảng này bởi vì mai này à, mà bà con nào ở trong hoàn cảnh mà tương tự thì tôi sẽ đề nghị họ nghe là bài giảng hôm nay chứ tôi tuổi già sức yếu tôi ừ, không có khả năng mà về lặp lại và đầy đủ những này thứ nhất tôi không nhớ thứ hai và dạ, cảm ơn cô giọt mưa rất nhiều cô là giọt mưa đầu mùa rồi giọt mưa cả mùa nha cô là giọng mưa cô là là, là, là tránh mua mưa cả mùa nhé ừ, đâu bà con giữ lại cái này để bà con mai này mà có gặp chuyện thì bà con cứ nghe lại chứ còn tôi không thể nào tôi nhắc lại nguyên si cái gì tôi đây vừa nói nãy giờ với lúc này nó đang lên đọc mà trung bình đó là tôi chỉ có giờ linh tôi mới lên thôi chứ còn hết cái giờ linh mà giờ cậu đi rồi đó là tôi không có lên được nha không có lên, phải muốn lên là lên rồi như vậy thì mình vừa học xong cái kênh gọi là kênh người đốn củi mà tôi cho rằng không hề đơn giản tí nào nha rồi tiếp theo là cái kênh gì ta tiếp theo là cái kênh hấp tới giờ rồi rồi cái kênh này nó lạ một chỗ không phải lạ đâu các vị kiến tập đã chọn ra một những cái bài kênh mà có, có nội dung mà coi như có khiều khiều móc móc như có máng máng vào nhau nhẹ nhẹ đó thì các vị mới làm cho xếp gần nhau chứ còn thời điểm thực tế mà những bài kinh này ra đời đó thì đương nhiên là làm sao mà gần nhau được có nhiều bài kinh cách nhau cả năm bảy năm về thời gian và năm về năm bảy năm về thời gian và hàng có thể trăm dặm ngàn dặm về không gian nhưng mà khi kết tập các ngày gom gom cho nó gần gần nhau lùa lùa cho nó gần gần vậy đó Đấy. bài kinh này là bài kinh hấp chứ xa rồi có có nghĩa là thời đức phật cái cái chữ Sariputta không phải chỉ có một người nha cái vị này là cái vị kia là Upatissa Sariputta còn cái vị này là Hattisa Sariputta một tên khác nha các vị cho tôi xin rồi <clears throat> cái bài kinh này nói cái gì thưa với các vị bài kinh này có nội dung như thế này bà con trong ờ, trong room còn nghe phải không rồi trước hết phải nói cho bà con biết một chuyện cái vị tôn giả mà ha cốc thiếu tá ở đây đó chính là đệ nhất về gì ta Pattisam tiên đà có nghĩa là ngài đắc a lán xong đó là cái trí tuệ của ngài là luân chuyển ở trong cái pháp cái trong cái giáo lý đó mình gọi cái từ bây giờ là pháp học suốt đời Dạ, còn mình bây giờ đó là mình không chịu học giáo lý và học ba mớ rồi được chửi giáo lý như là người ta chửi chó nha tu là không cần học tu là chỉ có thiền thôi mà tôi biết thiền ở đâu ra tôi không biết tôi nói thiệt tôi biết thiền nó ở đâu ra nếu không có giáo lý tu là mình chỉ có giới có niệm và có thiền thôi như vậy thì suốt mấy chục năm á, Đức Phật để lại tam tạng kinh điển là cái đó để để, để mình à, xin lỗi để mình mình nhóm nhóm nhóm lửa à mà ngộ lắm hàng hàng hàng hàng ngàn người Việt Nam hè nhau cắm đầu gục cái mặt mà tin cái cái cái cái, cái, cái, cái lời tuyên truyền mà vô cùng phải nó là tội lỗi đó nha thì là ngày mai có chúng ta là vị đệ nhất về về trí vô ngại gọi là vô ngại giải đó thì cái bữa đó trước mặt đông đảo chư tăng đó thì các vị trưởng đạo đang nói chuyện với nhau vẽ ái thăm vẽ thì đàm ấy thì lúc đó uh, ngài Hatisariputta ngài có lên tiếng ngài góp ý ừ, góp ý thì ở đây chúng tôi cũng xin nói thêm là ngài Hatisariputta là một nhân vật rất là đặc biệt ngài đi xuất gia không bao lâu mà ngài đã thuộc nhanh chóng thuộc lòng tam tạng và chú giải của cái cái ờ, cái a tỳ đàm tôi nói tới đây thế nào trong rung của người nhảy dựng lên à, nói thời nó làm gì có chú giải ờ, đó là cái bệnh của người Việt Nam nó không có đọc sách không có đọc sách mà cứ ăn rồi nó là cứ một là ngồi tưởng tượng còn hai đó là quơ đại ông sư phụ nào đẹp trai mặt hiền hiền giọng nói truyền cảm cắm đầu gục mặt tin theo ừ. làm sao không có chú giải tôi hỏi các vị chứ chú giải mà chúng ta đang học ở đây là ở đâu xin thưa nó từ hai ba nguồn nguồn một là đệ tử của ngài xá lợi phát ngài một kiền liên an an ca diếp lặp lặp lặp lặp lặp la nghe thầy nói cái gì hoặc nghe Phật giảng cái gì mà họ không hiểu thì họ bèn hỏi lại thì cái phần hỏi lại này được gọi là chú giải các bạn hiểu không ta à, họ hỏi ngay cái người vừa dạy cho họ đó thì cái phần giải thích đó được gọi là chú giải và họ cũng phải thuộc lòng luôn hoặc là họ họ nghe ngài sắc lại phát nói mà họ lại đi hỏi ngài một kiền liên họ nghe ngài một kiền liên họ đi hỏi ngược lại đức phật họ nghe đức phật họ hỏi họ đi họ kiếm ngài a nan họ hỏi còn hỏi tại sao họ không hỏi thẳng thì nhiều lý do lắm nhiều khi vì cái lòng tôn kính họ sợ họ không có hỏi hoặc lúc đó họ cái vị kia họ thấy hình như vị kia đang bận không có thời gian vị kia cần nghỉ ngơi và bản thân họ lúc đó họ không có nghĩ ra cái chỗ để hỏi vị có hiểu này không ta có hiểu chỗ này không không nghĩ ra cái chỗ để hỏi rồi mai nó nó về nó về nó ngắm ngắm ngắm ngắm lâu á mưa lâu thấm đất mới đầu họ mới nghĩ là ồ cái chỗ đó mình hiểu chưa có thông thế là chú giải nó có ba nguồn nguồn một là đâu ta nguồn một là họ hỏi trực tiếp thời trực tiếp đức phật và các vị thánh thời đức phật rồi cái phần chú giải này khi kiến tập họ không có họ không các vị thánh không có kiến tập bởi vì cái phần này nó quá rời rạc mà tại sao không có kiến tập bởi vì nó có cái vấn đề lớn thế này chỉ trùng thuận những gì chính Đức Phật thuyết giảng hoặc được Đức Phật gọi là ấn khả xác định xác nhận nha còn cái phần chú giải này trong đó nó, nó rất là tạp trong đó có những cái, phần của ngài xá lợi phất a nan ca diếp đúng nhưng có những phần là do phàm phu hoặc là do tam quả sơ quả nhị quả thì tôi hỏi bây giờ trong buổi buổi cái tập làm gì có thời gian mà lọc ra thưa các bố làm gì có thế là các vị thời xưa thì trong kinh ghi rõ là cái thời đó đắc chứng đạo quả rất dễ mà đồng thời cái cái, cái, cái cường ký cái trí nhớ thời đó là cực kỳ kinh dị phải nói là cực kỳ kinh dị thì các vị cứ ráng nhớ ráng nhớ thì vị nào nhớ được bao nhiêu thì nhớ còn vị thì sở trường về trung bộ trường bộ tăng di tương đương tiểu bộ cho nên đây là lý do vì đâu vì đâu mà trong cái kỳ kết tập 1 sau khi kết tập xong trung bộ kênh thì chưa tăng gọi là đông thuận cái phần này giao cho đệ tử của ai kiết tập xong cái phần trung bộ thì giao cho ai giao cho các vị trưởng lão ngài trong đó gồm có ngài sa lợi phất nè an nan nè ngài kaspá và ngài anuruddha đó, giao cho các vị đó nhớ nha ừ. giao đây có nghĩa là chẳng những thuộc chánh kinh mà làm ơn nhớ luôn với chú giải để đệ tử mà nó có hỏi thì làm ơn giải thích dầm. nhưng mà kiến tập vẫn cứ là chép kiến tập có phần chánh tạng thôi nhớ nha cái chỗ này phải nhớ chúng tôi đơ đơ đơ đơ rồi mốt cái bắt đầu bị cái bệnh học giả là một bị cái bệnh mà, mà, mà vô học là hai học giả cái là cái đọc một hai cuốn gì đó rồi cho là đủ mà bên thằng tây nó còn câu hay lắm cái thằng không đọc sách rất đáng sợ mà cái thằng đọc có một cuốn còn đáng sợ hơn vì nhớ trên đời tôi, tôi, tôi, tôi rung nhất là cái loại hai cái loại này một là không đọc sách nói chuyện nó như nói diễn đầu gối vậy đó còn nghe là cái thứ mà đọc có con cuốn nó là mệt lắm nha là, cả đời nó lấy cái nó, nó cây thước nó có cây thước tám tấc nó đi đâu nó cũng lấy cây thước đó nó đo cái nào mà dưới tám tấc thì nó kêu là ngắn mà là hơn tám tấc thì nó kêu là quá dài tôi sợ nhất là cái loại tâm thần tâm thần trí thức nha rồi và cái nguồn một là là trực tiếp từ các cái bậc thánh từ đức phật cái nguồn hai là cái đời sau à, cái nguồn hai là đời sau là các vị ý, cái cái chú giải đời một á, nói là chú giải mà thật ra có nhiều cái điểm phải nói là không được nhắc tới cho nên đời hai đó là các vị đời sau đó, họ phải y cứ nên toàn bộ tâm tạng để mà họ mới chú thích những cái chỗ mà chưa được nói tới trong chú giải đó là nguồn hai nguồn ba các vị nghe cái chỗ nguồn ba này mới rung nè trong cái quyển mà tâm thức gió lùa tức là chuyển phím hai chúng tôi sẽ nói tuốt tùm tuột tất tần tật mấy cái vụ này nha bà con đón đọc nha thì là cái nguồn ba này nó hơi nó hơi tôi biết tôi nói là trong râm nhiều người đọc máy ờ, văn tục chữ thề là phun nước bọt bỏ đi tôi vẫn nói nha bởi người Việt Nam mình bốn ngàn năm trăm hiến mình là như vậy bởi vì chạm vô cái dốt cái ngu mình là mình chịu không nổi nha cái nguồn ba này mới là ghê nè nguồn ba này là nguồn tôi nhắc lại nguồn một là trực tiếp học từ Đức Phật và các bậc thánh đương thời ngài nguồn hai là các vị tổng hợp đối chiếu với những gì mà trong chánh tạng và chú giải nguồn một á họ mới, mới, mới tạo ra đó là chú giải nguồn hai cái nguồn ba này tại sao tôi tôi phải tôi phải giới thiệu dài dòng với nguồn ba này nó hơi nặng là sự vay mượn từ văn hóa triết học tư tưởng thậm chí ngôn ngữ và khoa học đương thời đương thời là đương thời nào ta cái vào thế kỷ thứ 8 có một vị trưởng lão viết cái chú viết, viết cái cái quyển luận thư mà nó bàn về trung bộ kinh thì lúc đó để các vị đó đã đưa vào trong trung bộ kinh những cái điều mà gọi là kiến thức đương thời các vị đó à, thí dụ như cái thời đó là họ có uh, biết xài xe lửa hơi nước thời đó là họ bắt đầu họ biết là là là là, là, là ờ, à, có cano thời đó họ biết xài xuồng hơi thí dụ như tôi ví dụ nha tôi ví dụ tôi nói chậm tôi ví dụ nha thì khi mà viết chú giải vị đó đưa đó vào rồi chưa hết vị đi đó đem lại và đem vào những cái tác phẩm à, những cái tác phẩm mà vị đã đọc được ví dụ như bây thời này các vị viết chú giải các vị không ngần ngại đưa vào trong đó một hai cái câu hay hay một vài câu hay hay của nhà thơ nhà văn bây giờ chẳng hạn như có một câu một tâm đắc vô cùng nguyên xa đó à, là áo nàng vàng anh này về yêu qua cúc áo nàng xanh anh bến lá sân trường là mà mình thích cái gì là mình sẽ lấy cái thích đó mình trùm lên bao nhiêu thứ khác còn một câu của vũ quần phương mà mới hôm giảng bên Orlando bên mỹ tôi có nhắc đó anh đợi nhau bên cầu đứng một ngày đất lạ thành quen ta đợi nhau trên cầu đứng một ngày một đứng một đợi, đợi một đời đất quen thành lạ cái câu này rất là hay nó rất là Phật pháp tại sao mà ta đợi nhau một ngày mà đất lạ thành quen là khi một bữa đầu mình thương nhau quá đó thì tất cả những gì thuộc về người thương của mình mình đều thấy nó là của mình nó thuộc về mình mình thấy nó cả đường đi lối về của bao nhiêu tâm tư tình cảm của mình bao nhiêu buồn vui của mình đều gắn trọn lên cái con người ấy cho nên ta đợi nhau một ngày đất lạ thành quen nhưng ta đợi nhau một đời đất quen thành lạ khi ta ở nhau lâu quá nó mới lầu ra mình thấy tuổi mình thì ra hai đứa là hai cõi quạnh yêu rất là mực riêng tư cái chuyện mà đồng sang dĩ mỏng là diễn đương nhiên lúc mới quen nhau thì ta đợi ta đợi nhau một ngày rất lạ thành quen nhưng mà khi ta đợi nhau một đời đất quen thành lạ là cho đó khi ta mới hiểu nhau ta tưởng ta nhau là tri ấm tri kỷ à, là tri ấm tiền kiếp là bây giờ là trùng vùng tái ngộ ở cái cõi này để làm nên cái nợ ba sinh nhưng mà không có thể hiểu nhau rồi thì chúng ta mới nhận ra một chuyện động trời thì ra là hai đứa là hai cái con đường riêng vũ đi đường vũ mà tôi đi đường tôi vũ go do sugar go my sugar ừ có nghĩa là càng hiểu nhau để càng thấy mình lạ với nhau lắm mình à, mình không có thuộc về nhau bản thân tôi tôi còn không hiểu làm sao tôi hiểu vô yeah thì những cái những vị viết chú giải họ thấy câu đó hay họ không ngần ngại bỏ vào hoặc là như ông ông ông du tử lê ta ôm em hôm nay mà nhớ ờ, ông, cũng cung trầm tưởng ta ôm em hôm nay mà nhớ em ngày sau rất là hay là bởi vì trong mỗi sát na em không còn tồn tại nữa hoặc là du tử lê còn một câu vết răng tháng chạp mà giấu bầm tháng hai câu đó quá hay luôn nó quá hay cái cái vết răng tháng chạp mà giấu bầm tháng hai bị cắn không tháng chạp mà cái qua tháng hai nó mới bầm bữa nay người ta người ta nói mình nói câu gì đó mình không có đau nhưng ngày mai này một ngày đó mình nhớ là mình đau quá rõ ràng là dấu răng tháng chạp vết răng tán chạp mà dấu bầm tán gai hoặc là mình nghe cái câu đó mình không thấy gì hết nhưng một ngày đó mình chia tay rồi mình về mình nhớ mình thương nó ồ thì ra người ta nói câu đó người ta có ý mà sao lúc mình ngu dữ người ta rồi ôi sao mình khờ tại sao mình cô phụ một tấm lòng vậy ta như vậy thì một lúc khi vết răng tán chạp mà dấu bầm tán gai là nhiều khi cái chuyện nó cũ xì rồi mình mới bắt đầu mình giận để cho tâm sân cái tâm sân nó đến muộn hoặc có lúc mình để cho tâm tham nó đến muộn lẽ ra mình đã thương người ta ngay từ ánh mắt luôn ban, ban đầu lưu lý ấy rồi nhưng mà để về sau một tháng hai tháng một năm hai năm mình nhớ lại mới bắt đầu ngậm ngùi tiếc thương thì như vậy là mình đã để cho tâm tham nó đến muộn như vậy tôi quá thích cái câu đó cái câu đó quá hay à, vết răng thắng chậm dấu mộng thắng ngay thì những câu đó nó ở trong rung là nhiều cái người mà gọi là cái dân mà gọi là là, là, là, là, là, là, đoan chính à, thuộc nữ nó nghe nó nổi điên nó tại sao mà dẫn kinh đem mấy cái này vào tại vì cái, cái não trạng của các vị nó có vấn đề cái đầu chỉ để đội nón để để trang điểm nha chứ lẽ ra tùy tùy cái nhận thức của mình mà mình nhìn đâu cũng thấy Phật pháp dày đặc cái trên đó thì mấy cái vị mà viết chú giải cũng vậy đó khi họ viết họ không ngại đưa vào trong đó cái này cái kia nha cho nên cho nên nó là cho nên nó là là là là là là là là là là là là mình đọc chú giải mình nhất tôi nói thẳng luôn đó là trong thanh tịnh đạo chẳng hạn như cái phần mà giải về Phật á trong đó ngày ngày Buddha Gosa ngày ngày trong đó giảng về cái chữ Phật qua đó Phật qua cơ à, cơ Hakuwa cái phần giải về sách qua có 6 ý nghĩa của chữ phát cơ qua chữ thế tôn á có 6 cái ý nghĩa mà 6 ý nghĩa đó chúng ta là bắt gặp ở trong cái bộ Yoga Sutra của Patanjali được viết bằng tiếng Sanskrit nha và tôi cũng chưa hề thấy tôi chưa hề thấy một tác giả Phật giáo nào nhắc tới điểm này tôi không dám nói rằng tôi là người phát hiện về điểm này nhưng và tôi cũng không có phải là tôi không dám nhận tôi biết tôi biết chữ Sanskrit tôi biết rất là đại cái mơ hồ này cũng tôi biết bằng bản tiếng Anh thôi nhưng mà tôi đọc tôi giật mình tôi giật mình tức là cái quyển cái quyển đó cái bản dịch của Yoga Sutra đó, không hề nhắc tới Phật giáo nhưng mà khi tôi đọc tôi giật mình tôi nói ồ thì ra sáu cái này được nhắc đến trong đây mà Yoga Sutra là một trong những cái tác phẩm kinh điển của Ấn giáo dạ yeah. Ờ, à, mà bây giờ nó nhắc tới như vậy đó thì sao ta mà Patanjali là cũng là một nhân vật lớn ở bên ờ, Ấn Độ bên Ấn giáo nó, nó, nó nói chung nha thì bây giờ họ xin hỏi bà con trong râm bố mẹ ở đây ai mượn của ai tôi không nói là ngày Buddha Kosa mượn của Ấn giáo tôi cũng không có, có, có hồ đồ mà tôi nói Ấn giáo mượn của ngày Buddha Kosa mà tôi chỉ hỏi bà con như vậy và chuyện nữa bà con làm ơn bà con nào mà đọc cái cái cái cái, cái ngàn lẻ một đêm và cái kinh bổn xanh của phật giáo mình nó có nhiều cái kinh nó giống nhau gọi là tàn canh gió lạnh nó giống nhau chỉ có nước là khóc thôi chưa hết cái quyền thoại mà coi như là âu cơ mà đẻ trăm trứng đó, dạ xin thưa đã có trong kinh bổn xanh của phật giáo rồi và hôm nay chúng ta biết rằng cái quyền gọi trong trứng không phải chỉ có trong việt sử mà nó có trong truyền thuyết của rất là nhiều nước đặc biệt là những nước chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ nha cho nên bà con nhớ thế này nước nào cũng bắt đầu dân tộc nào cũng bắt đầu ban bằng những quyền thoại cả và những bài quyền thoại đó đôi khi là nó xuất phát từ cái môi trường sinh hoạt cái bối cảnh trước mắt nhưng đôi khi nó được vay mượn từ một cái dòng chảy giao thoa nào đó giữa các nền văn hóa văn minh mà bây giờ nó đã mất dấu rồi nha cho nên hôm nay chúng ta có ba nguồn chú giải nguồn một là trực tiếp thời Đức Phật nguồn hai là sự gọi là đối chiếu so sánh kết hợp tổng hợp từ nguồn một nguồn ba là sự vay mượn từ gọi là các cái nguồn của đời sau đặc biệt là những ở những cái vùng đất ở vùng đất mà cái bộ sách đã được viết và ở bản thân cái người viết cho nên báo trước bà con đọc chú giải đừng có sốc sóc là thấy nhiều cái chỗ kỳ quá thí dụ như nói chỗ mà nói về vũ trụ quan đức thế tôn khi nói về vũ trụ quan ngài nói đến sự hiện hữu của vô lượng vũ trụ ngài nói rất là là gọn và các nói cách nói của đức thế tôn hôm nay khoa học chỉ có cúi đầu thôi nha trong khi đó cái vũ trụ quan mà được nói đến trong thanh tịnh đạo nha đừng nói trong chú giải thì chỉ có kêu trời thôi mình ráp không được với cái nền văn minh hôm nay cho bà con biết như vậy nha và tôi phải nói vượt tẹt ra không phải là vì cái lòng bán bổ mà vì tôi quá yêu đạo Phật tôi quá kính thờ Đức Phật bắt buộc tôi phải nói ra chuyện đó để bà con làm ơn ma này có bất mãn thì nhớ bất mãn ai đó đừng bất mãn thế tôn vì thế tôn có nói thế bao giờ nha thế tôn có nói thế bao giờ đó. mình thương ông già mình thì mình phải làm sao mình mình mình làm rào mình bọc mình bảo vệ ông già mình trước chứ rồi ngoài ra ai cũng làm nữa là làm nha chứ còn đằng này mình để luôn tù như vậy thì, thì không được rồi bây giờ tôi đánh một dòng chỉ riêng cái, cái, cái tôi nói về ngày HTSA của tá mà tôi đánh một dòng như vậy là vì tiện đâu nói đó không thôi mai mốt lớn tuổi tôi quên nha bây giờ tôi quên dữ lắm cái việc bị không tôi quên sạch bắp tôi quên nhiều lắm coi như bây giờ là tôi diễn tiếng pháp bằng cách lên đồng thôi cứ thấp hơn đó là mai sau dù có bao giờ đốt lò ngáy so tơ phím này trong ra ngọn cỏ gió cây thấy hiu hiu gió là hay chỉ về tôi không ngờ mấy cái câu đó của kiều mà dặn em cô thúy vân mà nó lại ứng nó lại vận vào đời tôi bây giờ bây giờ tôi cứ pháp toàn là là coi như là, là, là, là, là bằng cách lên đồng thôi nha rồi thì ngài hát sao tá tu có thời gian rất là ngắn nhưng mà ngài đã thuộc lòng cái cái gọi là nguyên cái tạng a thì đà mà chú dạy đó rồi thì sao rồi thì đó là là trong cái buổi nói chuyện về A Adidam với các vị trưởng lão thì ngày hát tới Sariputta ngày mới có góp ý thì lúc đó ngày mà có tới ta đó ngày mới có cái lời nhắc nhở ngày nói đó ở đây các vị tôn túc đang nói sư là tân thọ đừng có chen vào ngày nói như vậy không có phải là ngày chèn ép đàn em cũng có phải mà vì hai lý do một là những vị mà đang nói chuyện lúc đó toàn là cao thủ võ lâm toàn là những bậc đại thánh đại hiền đại trí những vị đó mà trao đổi nó là coi như sẽ để là những bài học lớn cho hậu tấn trong khi cái vị này là còn phàm mà chỉ mà mới là con vẹt vẹt chùa thôi à thì góp ý trong thế hệ giới của chúng ta bây giờ thì nếu ngày nếu mà một cái vị mà như vậy nó giàu còn phàm mà tinh thông như vậy thì phải nói là thạc đức thạc học là đỉnh cao trí tuệ cho tăng già hôm nay nhưng mà vào thời buổi đức phật đó, thì một vị như thế này lên tiếng chỉ làm mất phần cho hậu thế thôi mất phần là sao tức là lẽ ra các bậc đại thánh nói chuyện với nhau là để lại cho đời những bài học ừ, xuất sắc hơn còn đằng này người phàm chen vào thì chỉ làm ừ, là, là, là mất thời gian thôi à, đó là cái thứ nhất lý do thứ nhất là ngày một ngày mai có thứ tới ngày không có muốn làm gián đoạn cái một buổi trao đổi đàm luận giữa các vị tôn túc thứ hai là ngài thấy rõ rằng cái căn tánh của ngài ngài Hatisariputta không vẽ tay vừa cho nên ngài kèm lại để giúp cho vị này ngài kèm lại để giúp cho vị này dạ yeah, tùy trường hợp phải hiểu như vậy ngài kèm lại ngài nói rằng sư đệ đừng có nói đừng có chen vào khi các vị tôn túc nói chuyện như vậy rồi xong cái câu chuyện nó đến à, rồi cái bắt đầu là các vị các vị thấy không à, các vị có thấy không các vị từ từ mở cái chánh kinh này ra uhm. Hattisa Reputta đó thì ngài mới nói như vậy xong thì ngài mới nhắc ngài mới nhắc ngài nhắc lại cái nội dung y chang như là cái bài kinh người đốn củi mà chúng ta vừa vừa học ngài nói rằng đó không có phải ai mà mà mở miệng làm két chùa nói đạo nói pháp đều có một cái nội hàm tu tập hết á kể cả những vị mà sống bên cạnh thầy bạn những vị mà thuộc lòng kinh điển thậm chí là những vị có đắc thiền thì cũng vẫn còn có nhiều chuyện phải làm chứ không phải là là ở gần thầy gần bạn là coi như đạo nghiệp hoàn tất gọi là thuộc lòng giỏi giang kinh điển là đạo nghiệp hoàn tất hoặc đắc ba mớ thiền định ngồi liêm diêm hít thở vậy là đạo nghiệp hoàn tất mà mình còn nhiều chuyện phải làm cho đến bao giờ phiền não kết thúc sanh tử chấm dứt thì cái đó lúc mới là yên ta yên yên tâm để mà nằm nằm xuôi tay nha chứ còn mà ba cái chuyện mà thầy bạn kiến thức thiền định đắc chứng phù phép gì cái đó ngài nói không nên dựa vào đó để mà à, mất thời gian cho mình và cho người các vị nhớ nha rồi nguyên cái nội dung nguyên cái bài mà dài sọc đó chỉ có nội dung nó nội dung như vậy đó nghĩa là một người giàu có giờ có thầy có bạn bên cạnh một người giàu có thông tin thông kinh điển một người giàu có đắc thiện đắc định tầm lâm nhưng mà hệ đạo nghiệp giải thoát chưa hoàn tất thì không nên làm mất thời giờ của mình và của người đại khái như vậy nha rồi thì các vị có biết không cái lời nhắn nhủ này nó không phải chỉ riêng cho ngài Hattisariputta mà nó còn đồng vọng đến ngàn sao bao nhiêu thế hệ chư tăng đã đến rồi đi trong cái giáo pháp này đã biết bao nhiêu người hàng ngàn người hàng chục ngàn hàng trăm ngàn người đã gọi là chiêm nghiệm thấm thía gặm nhấm tiêu hóa cái bài kinh này đấy và có một điều là sau cái buổi nói chuyện này không lâu thì tôn giả Hattisariputta đã hoàn tục đó. trong chánh kinh nói không có nhiều trong chánh kinh thì nó đại khái là hoàn tục thôi nhưng mà trong chú giải nói rằng vị này tổng thời gian trước sau trong đời tu là quần tục 7 lần mà thời gian của mỗi lần không cách nhau bao xa vô rồi ra vô rồi ra vô rồi ra cứ đi ra đó à, ta đi á à, à, à ta về là nhớ trăng treo à, ừ. có nghĩa mình đi thì nhớ ở nhà mà ta về ta nhớ ta nhớ là cái phần trăng ở ở, ở viễn phương để cái dạng ngày vậy đó ừ thì uh, ngài cứ về nhà thì ngày bị ngày thấy ngày ngày sống ở trong một cái chỗ mà hôi hám chặt chội bụi bặm ngày đã lìa bỏ một cái cõi tu giải thoát thanh tịnh có phật có thánh chúng có thầy có bạn à. mà khi ngày vào rồi lòng cứ yên ngày thấy mình làm như có cái gì đó nó, nó rây rứt nó bồn chồn ai nấy ngày phải đi ra mà tổng thời gian là bảy lần như vậy thì trong chú giải nó ghi rõ rằng đây là do cái tiền nghiệp quá khứ nha tiền nghiệp quá khứ và sẵn ở đây tôi nhắc lại một chuyện trước khi tôi quên Đức Phật ngài dạy rằng cho rằng cái gì cũng là nghiệp quá khứ đây là một cực đoan cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có đây cũng là cực đoan cho rằng do một cái đấng khuất mài khuất mặt cao siêu nào đó mà an bài cũng là cực đoan nhớ nha à, nhớ cái đó ừ mà trong khi đó hai cái điều sao là đúng rồi hai điều mà cho rằng ngẫu nhiên là sai cho rằng do một cái đấng nào đó bài ra là sai nhưng mà đi cái điều đầu tiên ngài dạy rằng nếu mà mọi thứ mà, mà, mà, mà do tiền nghiệp hết vậy bây giờ mình tu làm cái gì cái mình ngồi ở đây mình cứ chờ nghiệp cũ nhiệm bây khỏi tu hôm nay là ngày 12 mà mình cứ chờ cái quả của ngày 13 nó trổ cho nên ngày 12 mình không có tu đúng không để mình chờ cái ngày hôm nay là ngày 12 ngày hôm nay là ngày 13 thì mình cứ chờ cái quả của ngày 12 cho nên mình không có tu hành gì hết như vậy tới ngày 14 mình mình mình sao ta các vị có hiểu không cái ngày 14 mình tính làm sao cho nên mỗi ngày là phải gieo cái nhân nhân nhân hiện tại gieo nhân làm hiện tại hãy còn là phàm thì giàu muốn giàu không tôi nói bằng mực đỏ nha giàu muốn giàu không miễn là còn miễn là chưa chứng la hán miễn là chưa chứng la hán thì giàu muốn giàu không trong từng giây ta đều tạo nghiệp hết à, ta đều tạo nghiệp hết ừ. Ờ, nhưng có một điều á, là nãy tôi nói tạo nghiệp có hai một á, là tạo nghiệp ờ, sanh để cầu cái quả sanh tử hoặc là tạo nghiệp trong cái sự thiếu kiểm soát còn tạo thứ hai là tạo nghiệp trong sự kiểm soát và chỉ hướng đến cái quả giải thoát ờ, là vậy đó tạo nghiệp không có kiểm soát là muốn làm gì thì làm thất niệm thất định phóng vật thì đó gọi là tạo nghiệp không có kiểm soát đó còn cái thứ hai là tạo nghiệp mà còn gieo nhân sinh tử có nghĩa là làm lành làm phước mà còn cầu được cái quả nhân thiên đấy còn cái trường hợp thứ ba đó là mình là thường xuyên sống chánh niệm tôi nói không biết bao nhiêu lần cái bài học vô cùng quan trọng này học giáo lý và sống chánh niệm bao nhiêu nó đủ rồi nhiều người nghe như vậy họ tưởng thiếu không tôi bảo đảm bằng cái mạng mạng cùi của tôi nha chỉ học giáo lý căn bản rồi sống chánh niệm là không thiếu gì hết là tại sao bởi vì khi anh có giáo lý và anh có sống chánh niệm thì anh không hề bỏ qua cơ hội bố thí không hề bỏ qua cơ hội nghe pháp phục vụ hồi hướng tin tôi đi nè chỉ cần anh có giáo lý và có chánh niệm thì anh không hề bỏ sót một cái cơ hội làm phước nào hết đồng thời anh sẽ làm phước bằng cái sự kiểm soát của hành giả có nghĩa là làm gì biết đấy đó và cái công đức mà cái người hành giả như vậy đó hành giả mà có có có có giáo lý đó có chánh niệm đó, thì cái công đức ở đó là mình mới hy vọng là hợp trí vô trợ và thọ hỷ nha bởi vì tại sao tôi dám nói là người có giáo lý thì làm phước dễ được cái tâm hợp trí là vì sao là vị trí nó có ba văn từ tù một người mà có giáo lý đó nếu mà khi họ làm phước mà cái tư nó chưa kịp tới thì tối thiểu nó cũng có cái tri văn tối thiểu bởi vì đã, họ họ có giáo lý mà cái đó nó nằm ở trong đó nằm trong người họ chứ đi đâu à cho nên người có giáo lý đấy thì họ làm công đức gì chuyện đầu tiên là phải là hợp trí đương nhiên là hợp trí bởi vì dầu gì họ làm bằng cái cái hiểu biết của người, cái nhận thức của người có hiểu biết nha à, cũng có cái lý trí chứ nhưng mà nó hiếm miễn là chỉ cần là mình có giáo lý thì mình khó bề mà làm cái gì mà lý trí tôi ví dụ nha như một cái, cái người dược sĩ bác sĩ hoặc một người y tá mà người có biết về thuốc về y về dược có nhiều lúc họ quên mất cái bằng cấp của họ nhưng mà khi mà họ nấu ăn khi mà họ chọn rau chọn chọn trái để họ mua lúc đó làm gì thì làm họ quên mất cái bằng của họ rồi nhưng mà ngộ lắm họ đa phần trong đời sống họ vẫn ăn vẫn nấu vẫn mua sắm vẫn sinh hoạt theo cái kiến thức của một người có biết về y về dược tôi bảo đảm đó nha nó ngộ lắm lúc đó họ không nhớ đến cái nghề nó nhưng mà ngộ lắm họ vừa đưa cái tay họ bóc cái trái cái trái chăm chôm là họ nhớ ủa châu Âu làm gì có chôm chôm trời rồi trái này nhập nhập từ châu Á mãi nhập từ châu Á thế nào cũng có phân của thuốc sâu họ vừa đưa tay họ cầm trái bưởi lên họ thấy để chứ China đó không phải họ ghét tàu không phải họ ghét trên quan điểm chính trị mà là trên cái góc độ khoa học đó, họ vừa cầm tới cái trái, trái bưởi họ thấy China là họ đặt xuống họ cầm trái thanh long thèm lắm nhưng mà chợt nhớ ủa xứ này đâu có thanh long trời vậy là đồ nhập mà nhập từ châu Á phải không rồi làm xong để xuống nó ngộ lắm tại vì tôi có từng đi chợ mấy cái người đó các biết họ ngộ họ bén lắm cái củ tỏi mà họ cầm lên họ thấy China họ để cái cặp xuống liền nha họ phải mua tỏi Peru tỏi Nam Mỹ tỏi của Turkey Thổ Nhĩ Kỳ tại vì sao là vì họ quên mất cái bằng cấp học vị họ quên mất kiến thức chuyên môn nhưng mà cái biết đó nó đã nó là nó là cái basement nó là cái background nó là cái cái nền của họ nha họ không thể nào mà họ đó cho nên cái người có kiến thức giáo lý họ làm phước rất dễ có cái tâm đại thiện thập trí ở chỗ đó nhớ cái chỗ này nha rồi cho nên là là là ngày hát Hatisarutta là ngày bữa hôm nay mà ngày quần tục bảy lần vì sao là vì cái nghiệp nhưng mà đừng nghe như vậy là mai mốt cái vị cái quần tục hoài ra vô ra vô coi cái chùa như cái chợ nó tại cái nghiệp cái nghiệp của em nó nó như thế là để em phải chịu xài bé không phải lúc nào cũng móc cái nghiệp ra bởi vì chính Đức Phật đã dạy mọi sự đổ hết cho nghiệp đó cũng là một cái ngộ nhận nha à. chẳng hạn như qua hỏi tôi nhớ bên bên Houston tôi giảng bên cái có cái cô bậc tử của thang của nó trời ơi cái số của con thì ôi con phải cổ vậy vậy nhưng mà cô hỏi tôi cho đã con phải làm sao tôi giải thích cho cổ xong rồi có đến nhưng mà con nghĩ là cái nghiệp là con phải trả tôi nổi điên tôi nói cô ơi nãy giờ tôi nghe là tôi thấy do cái tâm của cô nó nhiều hơn là do hoàn cảnh nếu mà cô đừng có kể sai mọi sự mà cô kể đúng á, thì theo tôi nhận xét cái chuyện nãy giờ cô than phiền về gia đình của cô là toàn là do cái tâm của cô cô nói không nhưng mà nó cũng là cái nghiệp tôi nói dịch tôi nói cô nếu mà cô nói như vậy tôi hỏi cô nha cô mà tôi hỏi giữa đám đông bữa chắc cũng không dưới chắc cũng không dưới 50 người nữa. tôi hỏi gì chứ tôi hỏi quý vị nè bây giờ tôi về Houston tôi không có về chùa tôi không có về một cái chỗ ở mà nghiêm túc sạch sẽ minh bạch mà tôi đi về nhà một cái cô gái nào đó nha rồi tôi ở mình tôi cổ trong căn nhà đó là mỗi ngày cổ đưa đón tôi lại đây dạy học nha rồi tối cổ đưa tôi về nhà đóng cửa có hai người trong nhà thôi rồi các vị có chịu nổi không thì tôi thấy là một rừng người nó lắc đầu quỳ quậy thì lúc đó tôi mới nói tôi sẽ giải thích thế này tôi nói quý vị ơi thì cái số tôi cái nghiệp nó khiến bây giờ cái nghiệp tôi được cái nghiệp phải chịu tai tiếng cho nên cái tôi vừa xuống máy bay là cô này cô tới của rước tôi cái chuyện mà cổ đẹp là do cái nghiệp của cổ còn cái cái chuyện mà tôi thương cổ cũng là cái nghiệp của tôi thì hai cái nghiệp tụi tôi cộng lại với nhau tụi tôi về cùng sống trong cái bến mộng là cũng là cái nghiệp luôn thôi thì tới giờ tôi tới đây tôi dạy xong tôi trở về cái bến mộng của tôi bởi vì cái nghiệp mà cái nghiệp nó khiến cho cổ đẹp mà cái nghiệp nó khiến cho tôi mê cổ như vậy các vị có chịu nổi đó là nghiệp hay không thì tôi thấy là lại lắc đầu nữa đã không lại lắc lần nữa ừ ở đây cũng vậy không phải cái gì mà cũng đổ cho nghiệp hết mà chỉ hỏi như vậy họ mới chịu gặt cái đầu mới chịu lắc cái đầu đó. Tức là cái gì cũng đổ cho nghiệp khi mà mình tôi đưa trường hợp ra là thấy họ họ nhảy nhõm liền mà trong trong lớp bữa đó con cô nó cũng được lắm tôi mới chỉ cô đó tôi nói nếu mà quý vị nói đó là nghiệp thì một lát tôi đi trải nghiệp nghe nha một lát tôi theo cô này về tôi trải nghiệp à tôi không ở nhà cái cô ba đó cô ba già hàng á tôi không ở nữa tôi về cái cô này mà cô này tôi tôi ai cũng biết mà cái cô đó tôi thấy cái bạn cổ cũng được mà tôi biết là cổ gật đầu cái rẹt nhất là nghe nó giúp ông thầy trải nghiệm là mới giúp liền à ừ. giúp về trải nghiệm nhưng mà vấn đề nó không phải là vậy cho nên ở đây trong trường hợp này ngày cái Haptisa Reputta đúng là do cái nghiệp nhưng mà đừng có dựa bài kinh này mai mốt muốn làm gì thì làm rồi đổ thừa cho nghiệp thì cái vụ đó nó hình như nó hơi bị sai nha ừ. bài kinh này nó sâu là sâu chỗ đó cái sâu thứ nhất à, là cái nội dung nhắc lại bài kinh trước đó là đừng đánh giá vấn đề qua hình thức coi chừng thấy vậy mà không phải vậy kể cả một tỷ kheo có thầy bạn bảo vệ một tỷ kheo có giáo lý có kinh điển tinh thông Phật pháp một tỷ kheo có đắc chứng thiền định ngon lành thì tất cả chỉ là thấy vậy thì biết vậy thôi đường tiếp theo khó nói lắm khó nói lắm nha à, các vị tôi hỏi các vị một câu thôi tôi là tu sĩ tự nhớ tôi nhớ cái gì tôi nói cái đó nhưng mà vì tu sĩ mình xài cái ví dụ này thì khó tôi hỏi bạn các vị này cũng con cá mà tại sao có con thì mình ngâm nước nó rã mà tại sao con cá nó lội cả đời mà nó không có rã là sao trong trong có hiểu này đường này không ta con khô mà các vị luyện trong nước các vị thả trong nước cho nó bồng bềnh trong một tháng là nó rã bèn nha con khô con khô một con mắm nha mà mình thả nó vô trong nước một tháng là nó rã bèn nhưng mà tại sao con cá nó bơi cả năm hai năm ba năm trong nước mà nó không bị rã tại sao vậy ta trong rừng có hiểu không ta đó bây giờ hiểu chưa như vậy thì bài kinh này muốn nói cái gì là có những người tuy là họ có đắc chứng thiền định họ tinh thông giáo lý nhưng mà họ về Phật pháp họ chỉ là con khô thôi đó cho nên họ rất dễ bị thử thách khi mà cái dòng đời cuốn trôi họ rồi họ rất dễ bị rã cái biết tôi đã gặp những cái loại hành giả mà mà mà mà, mà thuộc về khô này tôi gặp hoài à. coi như đi tu thiền ấy, là cũng đi cũng chậm chậm làm như mới xuất diện vậy đó rồi coi như là là liêm diêm liêm diêm như mới mổ mắt vậy đó mà à, ăn nói cẩn thận chừng mực rồi mở miệng ra thì thôi cứ bậm lịch sự lễ phép mà thiền lắm nghe cái không khí là chánh niệm nó phản phất ừ, chung quanh nghe thơm lần vậy đó trời nó hết bữa nó tan hàng nó về rồi thì nó y như là cái bà tám bà tám bà tám bà tám double bà tám triple vậy đó. vì sao vì cái đạo căn của họ nó, nó giống như là con khô con mắm vậy đó nó, họ phải là người sống ở trong sống ở trong cái cái pháp đó. thì cái đó chỉ có thánh thôi nha trường hợp thứ hai phải là bậc á thánh á thánh là trường hợp như ngày hatisa đó ta là á thánh là vì sao vì là cái căn cơ của họ là nó đã chín mùi bây giờ chỉ còn chờ ngày và thích hợp là họ chín chỉ trừ được hợp đó mà hai cái bậc này thì mình đừng có rớt đó bởi vì mình không có nằm ở trong đó đâu cũng giống như mình phải học hành phải đi làm lụng mới có tiền chứ mình đừng có lôi mấy thằng cha tỷ phú hoặc là mấy cái ông mà trúng số ra mình mình làm mẫu đó là bậy nha đời này mình chỉ nhìn ông Bill Gates để mà mình học cái gương lập nghiệp của ổng thôi chứ đừng có thấy ổng giàu rồi thấy ổng tà tà mà ổng giàu là bắt trước nha bắt trước đừng cũng mà đặt tạo tà đó mà vào thì có nó tôi cũng hứa nha ừ. ừ, cho nên ở đây mình có nhiều trường hợp lấy thánh làm gương là gương chuyện gì chứ không phải là làm gương cho tất cả mọi chuyện đấy thì trong này mình nhớ cái này mình cứ nhớ tâm niệm sau cái bài giảng này trong và Phật pháp tôi sẽ là con cá hay là con khô bởi có những người họ bơi lội trong Phật pháp thời gian họ bị rã mà trong nguyên đó có những người họ càng bơi họ càng lớn càng mạnh càng to càng đẹp càng khỏe nha còn mình là con khô con mắm là đem ngâm nước thời gian nó rã ngâm trong đạo rã mà đem ra ngoài đời cũng rã luôn còn ngày Hatisariputta ngày lúc ngày quần tục bảy lần quần tục giống như bảy lần mà ngày bị mắc cạn vậy đó tức là ngày có có văng lên bờ một chút rồi có bị ngập ngợp chút mà sau đó nhà rớt trở lại với nước đó ví dụ như vậy vài ngày có ngâm trong nước bao lâu ngày cũng có hư ừ. rồi như vậy là mình học xong ở phan hồi nãy có bị hỏi nghiệp gì quên là đời Phật Ca Diếp đó có một cái vị ngày ngày ngày Hách Sariputta là một tỷ kheo nha một tỷ kheo cũng có ông sư bạn ờ, cũng có ông sư bạn ờ, tu thân vậy đó tu chung mà cái ông này thì ổng do cái phước riêng cũng có một ít ổng có một ít ờ, y bác rồi mấy cái đồ dùng cá nhân không có nhiều nhưng mà cũng đồ tốt ví dụ như vậy đó à, đồ tốt thì cái vị đó có cái ý quần tục thì ngài có suy nghĩ nhanh lắm nghĩ thoáng qua thôi thì nghĩ ông này bây giờ có giữ ông lại cũng đâu có được mà bây giờ mà ông ra mấy này ông để lại cho mình với ai à, bởi vậy cho nên là là là là là, là, là, là ờ, ngày có cái ý thì nó ừ thì thôi tôi thấy cũng ừ, không được ra chứ ở đây làm gì vậy đó ừ, lỡ chợ lỡ quê lỡ thầy lỡ thợ nhưng mà ngay sau đó người hối hận có hối hận nha có hối hận nó không không không không không hôm qua tôi thấy ông muốn quá tôi nói vậy thôi cho ông tưởng tượng mình đã lọt chứ mình đã là tự sình mình đã leo lên bờ tấm nước sạch sẽ rồi giờ mình nhảy xuống sình nữa hay sao thôi thôi tôi can tôi can nha ai can du ai can du nha có có có có chuột có chuột lỗi có nói sửa lại có có nhưng mà hồi đầu có cái ý hơi hơi hơi hơi ép là thì, thì, thì thôi nói cũng có lý lắm lỡ thầy lỡ thợ lỡ chợ lỡ quê ở giờ ra đi gì đó, cái đó thoải mái làm cư sĩ tốt còn hơn làm xương xấu ở ờ, quốc dân là nhỏ thằng thời mua ra để nó để cuối cùng thấy kỳ kỳ nó chỉnh lại mà mai là chỉnh kịp đó. đó cho nên bây giờ mới ra có 7 lần thôi chứ nếu mà không chỉnh đó là coi như là nó quốc tới 14 lần luôn nha rồi cho nên là là là là là là, là, là mình học cái bài kinh này nó sâu dữ lắm là mình thấy chỉ là một câu nói nhẹ nhàng mà suối dạy người ta đó đôi khi nó để lại cái nghiệp không có tả được ngày chu lớp bánh đá cá là đời cũng đời phật cây giết ngày là một tỳ kheo rồi thấy có vị sư già mà học kinh mà chậm đó cái ngày cũng nói một hai câu mà giống như dè biểu chăm chọc gì đó mà không có nhiều có một câu hai câu vậy đó vẫn giỡn vậy đó giống như hồi đó tôi nhớ ở Việt Nam ờ, hồi tôi còn nhỏ có cái chú tiểu chú học chậm học, học chậm lắm học ngoài trường đời đó rồi học chậm mà chú ở lại lớp lưu ban đâu một hai năm gì đó rồi ông sư trong chùa ông nói đùa ông nói thấy người ta học thứ hai mà người ta năm ba lớp còn cái chú này lớp là ba năm thì là nói đùa cho cả đám cười cho vui vậy thôi nha nhưng mà nếu mà cái chú đó mà là một cái vị mà đại căn bồ tát đó mà mình trêu chọc kiểu đó là cũng mệt mỏi lắm chứ phải không nha mệt mỏi á bởi vì mình không biết cái người mà mình đang đùa giỡn đây mình đang tấn công đây à, là họ là cái loại nào cái cỡ nào cái tầm nào mình không có biết con chó con heo trước mặt mình nó có hoàn toàn nó có thể là bồ tát nhằm cái, cái, cái lúc mặt đọa nha mình đâu có chắc được con chó con heo mình đâu có chắc rồi bây giờ và cho nên là Việt Nam mình đó, là có nhiều câu hỏi nói mà họ không có hiểu là nhất phá dân lâm mà gì đâm hà bá đó đó là nói nó nó hẹp còn nói rộng bất cứ cái nghề gì mà có thể xâm phạm đời sống chỗ ở sự thoải mái an lạc <coughs> của chúng sanh khác đều rất là nguy hiểm rất tổn đức vậy trong cái nghề đánh lưới bắt cá săn bắn đốn cây à, của mình mình không biết là mình đã xâm phạm bao nhiêu cái quyền lợi lợi ích của các loài mà mình thấy được và không thấy được nha rồi trong ngôn ngữ bình thường cũng vậy mình xâm phạm mình tấn công cho nó đã nư đã tức hoặc nhiều khi chỉ là mua lấy, lấy một trận cười của anh em mà mình gieo một cái nghiệp ờ, mà mình không có lường được nha cho nên cũng xin nói riêng với bà con có giận ngay thì giận nhiều lắm hãy để nó nằm trong cái ý nghiệp thôi chứ đừng có đưa nó ra cái thân nghiệp và khẩu nghiệp nó cũng phiền bởi mai này cái người mà chịu cái đó là mình chứ không có ai mà có cái vụ này hay mệt là trong đạo mình nó, nó mình mà đụng cái người mà họ không có ý ác với mình đó, thì cái tội nó nặng lắm gì biết không trong trong kinh mình đó, trong kinh trong pháp cứu ghi rất rõ ai mà dùng cái tâm ác mà tấn công người không có ý ác thì cái tội nó nó trổ ra rất là nặng trong đó chú pháp cứu nó rõ nó trổ ra những cái tội ví dụ như là sẽ bị hình phạt tù tội nó khiến cho ai tối mình hết hoặc là sẽ bị trọng bệnh và chết bị mê loạn Ờ, quản hốt rồi xa đọa dùng tâm ác và tấn công người lành đó, sẽ bị cái đó mà trong đó có cái ớn đó là khi mà chết sẽ tâm nó hoảng loạn dạ, và đặc biệt là trong hiện tại rất dễ bị mắc trọng bệnh nhiều khi mình không có ngờ ở đâu mình có cái bệnh đó à, cái bệnh nó phải là tiền nghiệp xa xôi mà nhiều khi nó chỉ là cái nghiệp ngay trong cái đời này thôi tự nhiên nó khi mình có cái tâm ác như vậy đó giống như ông Kokalika mà học trò của đề bà Đạt Đa đó mà ông có tâm ác với ngài Sa La Phất của Kiện Liên đó, thì có người tới khuyên ông ba lần cũng không nghe thì ngay sau đó một hai ngày là cả người nó nó nổi ra những cái, một cái một nhọt lúc đầu nó là nhỏ như mụn bọc rồi trong kinh tảm bằng hộp mè lên tới hộp đậu đậu xanh rồi lên tới mà đậu phộng là bắt đầu nó mới bể nó vỡ ra cả người ông tâm hôi đau đớn lên xiết ông chết ông đọa đi ngục cái đó đều do cái cái cái dùng cái tâm ác mà tấn công cái người khác đó trường hợp nó quá tệ còn trường hợp nhẹ hơn là nhiều khi chỉ là cái nghiệp trong lúc vui đùa hoặc như ngày hấp Sariputta chỉ là cái nghiệp là ngày có nghĩ ngày thích thích nhẹ nhẹ thôi thích một hai món đồ của mình trả xài đồ tốt đó mình lúc mình nghĩ nghĩ nhanh nè mình nghĩ hơi ác chút nghĩ ở ờ, kể trả ra thì cái này cũng của mình chứ của ai nhưng mà ngay sau đó là ngày hối hận liền tức thì trong ba nốt nhạc là nói hối hận rồi à, mà vậy đó mà cứ bị coi cái quả nó trổ ra quần tục bảy lần phiền lắm nha rồi bây giờ đã là 3 giờ rưỡi chứ vậy thì mình còn thời gian để giảng tiếp à, thời gian để giảng tiếp à, thời gian giảng tiếp là cái bài kênh à, gọi là con đường đến bờ kia đấy là con đường đến bờ kia dạ rồi con đường đến bờ kia ừ, ở đây có nhiều chuyện để bà con để ý trong cái bà con thấy rồi chư hiền thế tôn đã nói như sao trong con đường đến bờ kia à, cái chuyện này là cái này nó làm biết kiếp nào mới học tới này con đường bờ kia ở đây có nghĩa là cái bài kinh phá ra yana sutta trong tiểu bộ nha tiểu bộ kinh đấy đây là một bài kinh rất dài gồm 16 phần vấn đáp giữa Thế Tôn và 16 vị Bà La Môn học giả nha bài kinh này rất dài tại nó gồm 16 phần vấn đáp đặc biệt bài kinh này được ờ, xem là một trong không nhiều những bài kinh mà được chú giải riêng được đích thân ngài xá lợi phật chú giải riêng à, xin xem à, hai bộ nít đề xá khiếp như vậy đó ai biết tiếng anh cái vô đánh ma ha, ma ha nít đề xá và chù la nít đề xá nha biết tiếng anh tiếng đức à, anh đức là có dịch hai cái này tiếng anh tiếng đức có dịch hai cái này rồi ngộ ha con người con ngữ âu âu mỹ chỉ có hai cái, cái tiếng anh tiếng đức thôi lạ thì chứ tức là thanh tịnh đạo gì đó là chỉ có tiếng anh tiếng đức thôi còn mấy thứ tiếng kia sau này lai ra như, như, như tôi biết có tiếng ý này có tiếng tây ban nha mọi dịch tức khúc nghe nghe có dịch nghe nghe có dịch nhưng mà cũng la ra lấm đốm lấm đốm vậy là nghe đúng là nghe ý tây ban nha có dịch à, sau này có bắc âu bắc âu họ ừ, cũng có nhưng mà cũng la ra la ra vậy đó, chứ họ không có dịch mà toàn bộ như là người anh người đức rồi <clears throat> cái bài kinh này nó có cái duyên sự rất đặc biệt đó là một ông bà la môn sống 120 tuổi quyên thăm bác học chuyện dài lắm tôi nhớ tôi có giải thích rồi khổ quá thấy thích rồi rồi ông mới nghe danh đức phật à, chuyện tôi kể vắn tắt thôi nó có một vài chi tiết phong thần bỏ hết Ông nghe danh đức phật ông biết, ông có 160 ngàn đệ tử ông chỉ cử ra là 16 đệ tử thôi à, có nghĩa là cứ 100 người ông lấy là một người à, thì là là là là là, là, là ừ, 16 đệ tử lớn á, đi đến gặp Đức Phật và ông dặn thế này ta được biết ngài là một vị phật tại vì nghe mô tả là ngài có những hảo tướng của một vị phật cho nên các con đến đừng có hỏi gì hết tới chào hỏi rồi người y như vậy rồi mỗi người tự đặt câu hỏi trong bụng của mình thì coi ngài sẽ làm sao đấy thì đúng như vậy khi mà 10 xã ông này tới gặp Phật cái mà ông chào ngày xong mà ông ngồi yên mà ông quan sát mà ông quan sát quan sát ông thấy ngài có đủ 30 tướng tốt nhưng mà còn thiếu hai tướng nữa mới đủ 32 thì lúc đó ngài biết như vậy ngài mới ngài đang thuyết pháp cho người ta đấy ngài mới dùng thần thông người cho bỗng thấy hai tướng còn lại đấy tức là là, là tướng lưỡi và cái tướng ờ, sinh thực khí đó ừ. thì uh, họ họ đã tin hết là 80 phần trăm đây là Phật rồi nhưng bây giờ cái chuyện 20 phần trăm còn lại là họ mới đặt câu hỏi về những cái thắc mắc à, và những thắc mắc về triết học về tư tưởng chứ họ làm những biết Phật pháp à, chỉ thắc mắc về cái con đường tu hành mà theo cái quan điểm tín ngưỡng của thời đó quan điểm triết học tư tưởng của thời đó đó và lần lượt từng người từng người đức thế tôn ngày đọc được tư tưởng của từng người và ngày trả lời cho từng người thì các pháp hội đó người ta sửng sốt là bởi vì họ thấy lạ một chỗ là cái cách nói của đức thế tôn rõ ràng không phải là ngẫu hứng không phải tự nhiên mà nói mà họ thấy hình hình như cái cách này là như đang trả lời cho ai đó đó, bởi vì cái câu trước câu sai câu câu trả lời trước câu lời sau nó mắc mới nhau hết đó, mà lạ một chỗ là từ lúc có 16 ông này vô ngồi đó thì ngài mới có cách ờ, nó thuyết pháp lạ như vậy à, mà họ họ không hề biết rằng là đức thế tôn đang gọi là là dĩ tâm truyền tâm cho dĩ ngôn mà truyền tâm cho mấy người này khiếp như vậy dĩ mấy người đó là dĩ tâm truyền ngôn có là dùng cái dùng cái tâm nó họ đó mà để họ trình với ngài và ngài trả lời cho họ tổng cộng là là 16 cái cái cái cái, cái à, uh, câu vấn đáp rất là đáng để đọc rất là đáng nha mà phật tử Việt Nam mình nó là trời ơi nó sợ kinh cắn coi như cái ăn rồi là cứ chờ mấy ông sư ban ban cho nhiêu thì được nhiêu cứ năm nào cứ du lan rồi nghe báo hiếu rồi Phật đã nghe kể tích Phật à, cứ dân nghi thì nghe nó quả báo dân nghi mà cả năm cứ nghe tới nghe lui làm phật tử bốn 40 năm mà cứ có đời nào mà đụng tới mấy cuốn kinh tạng đụng tới là nó ngáp rách miệng rồi than là không hiểu mà tại sao không hiểu đi tìm hiểu chứ thử thời bây giờ mà đó là mấy cái bài thuốc tiểu đường cao máu ung thư mà những khó đọc cỡ nào cũng ráng mà đọc chứ còn đằng này tới mình coi cái, cái tâm linh đời sống tâm linh nó có đáng coi Phật pháp ra gì hết á thì biết được tốt biết được thôi có chết tay nào đâu uhm cho nên nó là kệ nó kệ nó thì tùy mấy thầy ban cho cái gì thì nhận cái đó mà trong khi tôi nói hoài tôi nói ông già mình chết ở lại một núi kim cương một kho tàng cao ngất trời mà mình bị sốt bại liệt cho nên mỗi ngày nó mình cứ lết qua ông hàng xóm nó nhờ ông lấy được cái gì trong đó ra không cho mà thường ông cho toàn là mì gói không à. mà mà đã quy ông già mà để lại nguyên một cái tòa lâu đài đứng đầy kim cương mà cái nóc nó chạm mây nha nóc chạm mây là kim cương đó là hàng ngàn hàng triệu tấn mà cứ mỗi ngày mình lết qua trước nhà nhờ cái ông gác cổng ông vô ông lấy cho mình cái gì đó mình xài mà ông cứ đem ra bữa là chai nước suối khi cái gói mì tôm vậy đó mà mấy chục năm trời vậy đó ông già mình có cái gì mình không có biết kim cương nó dày đặc trong đó mà cứ ngày nào cũng chai nước suối có mì tôm cái bữa ông làm biến ông hứng cái nước phong tên nó mày xanh á ông ông lấy cái muỗng dùa á, muỗng dùa múc cho miếng nước ông tên rồi ông cho gói mì mì chuột gặm đem ra cũng ráng mà trợn trạo mà nuốt cảm ơn ấy bà nó quỳ lại cái ông mà gắt cổng nè nha cho nên nó, đó là cái cái đó chính là cái bức tranh mà coi như là, là vẽ về mình đó nha đau lắm đau lắm cha mình giàu quá mà giàu vậy đó mà mình cứ mỗi ngày tới mình xin có gói mì với miếng một, một cái áo nước phong tên vậy đó nha thì cái bài kinh này cái bài kinh này được ờ, là ngày đích thân ngày sẽ là phát ngày chú giải ra và cái phần chú giải này là cái phần chú giải ờ, như là được kể vào ở trong thành tịnh ở trong chánh tạng luôn nha rồi <clears throat> rồi thì à, cái kinh này á, thì có một vị tỳ kheo nghe được cái kinh đó thấy đâu đó có điểm thắc mắc thấy có cái điểm thắc mắc mới đem hỏi đó, ở đây có một cái chữ mà, mà rất tiếc là trong cái râm này để để tôi hy vọng là cái cô cô giọt mưa hoặc là trong râm này nè tôi xin thông báo bà con trong râm này ai mà tự thấy mình có thể giúp được về technique ấy, thì xin liên lạc cái cô giọt mưa giúp dùm là bởi vì lý do là tôi đang cần cái chuyện này tôi cần bà con boss dùm tôi mấy cái đoạn như Pali của của cái kênh này ví dụ như trong đây có cái câu thế này này chư hiền thế tôn đã nói như sao trong con đường đến bờ kia trong câu nói của meta giá meta giá đây tức là một trong 16 ông đại đệ tử đó ừ. ai biết hai cực đoan giữa bậc trí không nhiễm ta gọi bậc đại nhân đây vượt người dạch giải trời ơi cô các vị ơi tôi rầu quá đây cái này cái này bà con mà không đọc chánh kinh là bà con làm sao mà mà em còn nhỏ làm sao mà hiểu được nợ áo cơm làm bụng rủng thiên tài để cây uh, kiếm bali cho nó sang chứ có bali nó mới sang À, à, người ta là cấp cô độc có người đó là cốc cô độc ác thì cái Việt Nam nó ác đến mức đó rồi là đây về kênh nó như thế này vô tê ufante tòa uhm. U Fonte cái là ú phô cộng với âm t ha mache manta nalepati tăng prumik maha poriso tiso ta sip inimachaga bây giờ thì bây giờ dịch theo ngày Minh Châu nè ngày Minh Châu bây giờ làm ơn ai ai ai ai ai ai bỏ vô dùm tôi đi chứ tôi không có biết, tôi ngán quá ngán rồi nha tôi đọc bà con viết dùm tôi đi ai biết hai cực đoan đó nó khổ vậy đó ai biết nhờ thôi để trẫm nhờ khổ lắm ai cực đoan mở con đơn khổ gì vậy đó ai đó thường đoan vì bệnh không nhiễm tai gọi bọn bệnh nhân đây vượt người dịch giải đó đây gọi người Đúng không đây vượt chứ đây vượt người dệt vải đây vượt người dệt vải mở hoạt đơn Sipini à, bà con cô có động trời không à, sẵn đây tôi nói luôn là cái cô phật tử mà có chạy giấy in cho tôi ở bên Việt Nam ấy, cô có đi tiếp xúc cô đi xin giấy phép thì cái bà mà mà cán bộ mà mà theo là bà nói là cái bà bà giám đốc gì đó bà trước khi bà cấp giấy phép bà đọc cái quyển nó hơi kỹ bởi góp ý mà toàn là tào lao mà nếu mà bà có nghe cái này thì tôi cũng không cần xin lỗi khi tôi gọi bà là một người tào lao mà có bằng cấp nha bà cứ biết tầm bậy tầm bạ và bắt bắt mình phải sửa theo cái ý của bà bà mới cấp và tôi e rằng bà này không có đọc mà bà này là nhờ ai đó mà tôi e là trong tăng ni người có tóc sửa mà người đó có thâm thù đại hận gì với bản thân tôi và calama đó cho nên đề nghị những cái rất là tào lao à, và họ bắt tôi phải sửa họ mới cho in À, bây giờ tôi không nhịn được nữa tôi không nhịn được nữa thì bây giờ cầu trời nếu mà lòng trời còn tựa nhà hán thì lưu bị nó qua được cái vụ này nha in kinh mà bị một cái tập đoàn như vậy đó, bị một cái, quá phiền đi xin giấy phép phải quỳ lại một cái thằng tào lao để mà nó nó đem cái ngu mình nó bắt mình chấp nhận mới cho in thì cái việc tưởng tượng cái việc tưởng tượng cái việc nấu ăn các vị xin mở nhà hàng mà nó bắt các vị đó là phải nấu khét nó mới cho bán thì các vị tưởng tượng các vị nghĩ cơ một cái nơi chỗ vị có nên làm ăn hay không nha mình xin cái giấy phép để làm nhà hàng mà nó ra một cái điều kiện là mày phải làm khét tốt tuột tuột thì tao mới cho mày bán à, thì các vị tưởng tượng cái tâm trạng của tôi như vậy đó. rồi cái chỗ này bán dịch để hơi ngộ ngộ thì mình phải bàn chứ thứ nhất là ai biết hai cực đoan giữa bậc trí không nhiễm ta gọi bậc đại nhân đây vượt người dịch chạy thì ở trong chú giải mới ghi rõ thế này hai cực đoan là cái gì bây giờ mình đọc dưới này để nghe mình giải thích à, thưa hiền giả thế nào là một cực đoan thế nào là cực đoan thứ hai thế nào là chặn giữa thế nào là người dịch vải được nói vậy một tỷ kheo nói với một tỷ kheo trưởng lão thưa chi hiền xúc là một cực đoan xúc tập khởi là một cực đoan xúc diệt là chặn giữa <coughs> ừ. Ê, mệt quá rồi quá mệt quá mệt ừ. alo các vị còn nghe không Đã dạ rồi tại vì bên đây tôi bị ờ, bị bị ngộ ngộ dạ không không không không tại tôi thấy có người họ bó gì kỳ kỳ mà bây giờ họ ra rồi ừ. à, các vị chờ cho một chốt để ở đây trong rừng mình có hộ pháp hộ pháp là mình yên tâm mình chỉ cần một bình ở trong đây theo trong đây nói thế này là cái cái chữ cực đoan á, dựa theo bản chú giải mà nói thì trong đó giải thích cái chữ cái chữ âm tá đây đó nó là chỉ có tha xác nghĩa là một phần riêng biệt cho nên làm ơn để cho dịch lại anh tá ở đây là một phần riêng biệt yeah. Sipini ở đây á, là điểm kết nối à, ám chỉ tha mái bài kinh này nó sâu là sâu chỗ này nè tức là đối với vị a la hán hoàn cảnh môi trường chung quanh không có là cái gì với nội tâm của ngài hết bởi vì đối với ngài đó ngài nghe cái gì thì ngài hãy ngài để cái nghe nó nằm ở chỗ đó ngài nghe ngài biết là nghe ngài thấy cái gì ngài biết là thấy ngài để mọi sự đó chứ không phải như mình mình nên là mình nghe cái tiếng hát cái mình nghĩ ra cái người hát rồi mình nghĩ đến bao nhiêu cái kỷ niệm buồn vui uh, thương hận tình thù trong quá khứ rồi lắp lắp lắp lắp lắp la rồi mình nhìn thấy một cái đó hoa một cái lá cỏ heo úa một cái hoa héo một cái cọng cỏ cỏ úa mình cũng nghĩ về bao nhiêu chuyện mình nhìn một sợi tóc một lá me nhìn một cái giọt xương thôi thì mình trôi dạt về bao nhiêu cái cái gọi là phương trời hoang tưởng của mình nha à, nhưng mà riêng vị thánh thì không <clears throat> thấy cái gì biết cái đó đi biết là đi hết không có thêm nữa không đang đi nghe nó đau nhói trong bụng biết là đau rồi thôi tiếp theo ví dụ như ngài thấy nó cần phải chữa bệnh thì ngài đi chữa bệnh nhưng mà ngài làm gì biết đấy từng phần từng phần đó. ngài coi cái thân ngài nó giống như một nắm cát vậy đó hoặc giống như một cái toa tàu vậy đó có nghĩa là phần nào toa nào tính toa đó còn mình thì mình gom lại thành một mối cho nên khi mình bị bệnh đó mình mới mình, mình khi mình ráp lại đó tại vì thân mình bị bệnh tâm mình đó, là phần tinh thần là một cái riêng nhưng mà bây giờ mình ráp lại tôi bị bệnh cái căn bệnh là căn bệnh của tôi căn bệnh là trong cơ thể của tôi tôi đang bị khó chịu tôi đang bị đau đớn đó mà lẽ ra mình phải hiểu nó mấy cái đó nó riêng nó riêng rồi nó rời rạc nhau như là từng hạt cát trong một đống cát vậy đây cái chữ e căn có tha xăng là như vậy là phải hiểu như vậy đó ừ, chứ đây phải là cực đoan mà hiểu theo cái nghĩa mà tiếng Việt Nam mình làm được đây cực đoan chứ giữ để cho anh tá trong chú giải ghi rõ là e căn có tha xăng là một phần riêng biệt yeah một phần riêng biệt hãy nhớ như vậy à, vị tỷ kheo đang bị đau đớn thì ghi nhận rằng cơn đau đang có mặt khi vị đó có sợ hãi hay khó chịu thì vị đó ghi nhận rằng tâm sân đang có mặt biết trong mới nghe kịp đó không ta ghi nhận từng phần như vậy tâm sân đang có mặt à, cơn đau đang có mặt sự sợ hãi đang có mặt sự dễ chịu đang có mặt sự khó chịu đang có mặt biết rõ như vậy chứ còn mình mình quất nguyên một nôi à, mình không có chịu thấy rằng từng phần riêng biệt mà mình thấy rằng tôi đang bị đau à, tôi đang bị đau tôi đang được dễ chịu <clears throat> tôi đang được hạnh phúc tôi đang bị xúc phạm tôi đang bị tấn công đó mình gom nguyên một nùi chứ tôi mình trong đó nó gồm có thân và tâm rồi bao nhiêu sĩ diện bao nhiêu những giá trị mặt ước mặc định của xã hội bởi vì tôi là tổng giám đốc tôi là là người có chức vụ tôi là thầy là sếp tôi là người lớn nhất ở đây mà bây giờ họ xúc phạm tôi lặp lặp lặp lặp la nói chung là mình đem thân tâm và dịch thân phận rồi mà bao nhiêu giá trị mặc định mặc ứ khác mình làm cho mình một nồi nó thành ra cái gọi là tôi ừ. tôi là bác sĩ mà nó dám ăn nói với tôi như vậy đó, chứ tôi lúc nó làm cho một nồi mà trong đây dạy rất rõ làm ơn thấy rằng mỗi mỗi cá nhân ấy, chỉ là được cộng ghép bởi từng phần riêng biệt và ai cái gì là cái điểm kết nối cho mấy cái riêng biệt đó dạ thưa chính là Sipini có nghĩa là tham ái Sipini ở đây có nghĩa là người dệt vải nhưng mà mình chỗ này cái nghĩa đen là người dịch vải nhưng mà mình phải hiểu ngầm nó là cái sự kết nối điểm kết nối mà cái gì là điểm kết nối ở đây ghi rõ đó là tham ái chính vì còn tham ái cho nên chúng ta mới cộng ghép cái này cái kia lại thành một một khối nhớ nha thành một khối à, từ đó nó mới, mới mới ra chuyện tôi bị tấn công tôi bị xúc phạm tôi được thần tượng tôi được tôn thờ tôi được ngưỡng mộ tôi đang bị đau đớn tôi đang được dễ chịu coi như bất cứ cái giống giải gì trong cuộc đời này cũng được mình nó gom nó thành một một đống to đùng thì hỏi làm sao mà mình được giải thoát nếu mà mình xé rời nó ra đó thì nó êm nó êm đềm vô cùng các bạn nhớ không có hai cách để giải quyết vấn đề các điều nhé cách một là bạch hóa có nghĩa là không có một cái góc tối nào mà không được soi rồi nha đó không còn một góc tối nào tồn tại thứ hai xé nhỏ vấn đề đề ra để giải quyết tôi tin rằng không có cách giải quyết thứ ba chỉ có hai cách đó thôi một là bạch hóa vấn đề có nghĩa là phải rọi coi cái trục trặc nó nằm ở đâu cái chuyện thứ nhất chuyện bạch hóa và chuyện thứ hai nữa đó là khi mà chúng ta bạch hóa nghĩa là không có một góc khuất mà không có góc khuất có nghĩa là cái chỗ nào cũng được mình nhìn thấu đây là cái con đường một cái step một cái step 2 để giải quyết một vấn đề đó nghĩa là mình sẽ lẻ vấn đề ra đừng có để nó lây lan thí dụ đa phần các gia đình Việt Nam trải qua bi kịch nhân gian là chỗ này con nó đi nó hư hai chồng lấy cớ gây nhau bảy bảy cái đó là bảy cực kỳ nó đi học về trễ la cà đá banh tắm xong với, với bạn đó là chuyện của nó lát sau nó về là mình chỉ tập hai chồng tập trung giải quyết mình khoanh cái vụ đó thôi tại sao con đi về trễ đằng này là ông chồng phan bà vợ đó, là bà không dạy nó nó hư là tại bà đó rồi có động mà rồi tới phiên bả đâu có nhịn bả phan ngược nó lại cuối cùng là tan nhà nát cửa chỉ về thằng nhỏ nó không được xem nó không được giải quyết như là một cái vấn đề riêng biệt vì tôi không hiểu này không ta rồi ngay cả cái răng mình có bị giờ mình nhổ răng chuyện đầu tiên là nha sĩ họ, họ phải bạch hóa là du biển cái răng số 8 ở trên phải không rồi đó là bạch hóa bước thứ hai du đau cái răng nào thì tôi chích thuốc tê riêng cái răng đó tôi giải quyết cái răng đó thôi còn châu á mình thì sao mình chỉ có một cách là bắt mình ngậm nguyên một họng thuốc nam đó ví dụ như tôi nhớ cái vỏ cây xua đũa là nó nhất thấy bà nội luôn bắt ngậm cái vỏ nó chát le lưỡi ngậm để rớt cái con sâu đó ra đó Việt Nam tôi nghe nó có vụ nó có con sâu nhất răng này nó do không có con sâu bây giờ mình ngậm cho nó rớt ra rồi cái, cái vỏ sữa đũa mình ngậm với phèn á bạc nguyên cái họng nó phải chịu khổ quá cái đó là cái vấn đề của thuốc nam với vấn đề của thuốc bắc còn bên tây y đó, họ không dám đụng y họ giải quyết còn khoanh vùng vấn đề ra còn cái thuốc bắc nó có có cái hay nữa mà nó có cái dở về các vị có biết không từng cái cọng thuốc từng cái lá thuốc từng cái củ rễ trong cái đó chưa có được người ta extract nó là dạng chưa được extract mà nó là trong cái dạng nguyên thủy cái extract là chiết xuất còn đằng này là để nguyên ví dụ như đổ động thuộc địa xuyên khung hàng thủ ô hoài sơn táo là tàu ờ, linh chi gì đó là mình cứ để nguyên vậy mình nấu coi như đồng ý cái cái, cái đổ, đổ trọng cái xuyên khung nó thuộc địa nó chữa bệnh đau lưng đúng nhưng mà bây giờ anh uống nó vô nó gây bao nhiêu cái xả phết cho bao nhiêu cái bộ phận cơ thể khác thì anh không màng anh cứ đè cái bệnh đau lưng lên chữa không à thấy chưa coi như anh anh không biết tách vấn đề nó ra anh không biết tách nó ra còn bên Âu Mỹ thì không bị cái nào nó chữa ngay chóc cái đó thôi hoặc là tôi thấy cái vụ này chăm cứu tôi thích là bởi vì bị đâu chữa ngay chóc đó, chứ không có mà bắt cơ thể với gánh toàn bộ cái gánh nặng bất cả một dân tộc mà, mà chia nhau cái gánh nặng nào là bên quốc phòng rồi ngoại giao rồi kinh tế rồi giáo dục rồi xã hội chi vậy khâu nào tính khâu đó cái thằng giáo dục mà nó tào lao đem bắn bỏ nhưng mà bên khâu bên bên khâu mà, về kinh tế không ngoại giao phải nguyên vẹn chứ không thể một cái đất nước nào ngu sững mà bắt cả một dân tộc nó gánh toàn bộ cái trách nhiệm mà, mà, mà từ cái, cái tào lao của chính phủ là không được khâu nào thì chịu gánh khâu đó mà tôi biết một chuyện là cái thời đại nhiệt thế chiến cái chiến hạm của nhật là một điểm độc đạo là mỹ giỏi bom dội trúng bơm phần nào là nó rớt nó tách ra cái phần đó cho nên tàu cái hạm mỹ bị trúng bơm là chìm như tàu của nhật những cái chiến hạm mà lớn của nhật là nó, khi nó bị trúng bơm nó phải vẫn có thể tách làm hai làm ba nó vẫn hoạt động tiếp tục là vì nó đã tính đến cái chuyện gọi là chia nhỏ vấn đề đề ra để giải quyết rất là thông minh nha ok cái này cũng vậy ở đây cái bài kinh này mình thấy rõ ràng bài kinh này nếu mà hiểu ra nó sáng trưng ở đây vì cái người tu giải thoát không riêng tỷ kheo cư sĩ mà cơm chung cả tăng tục cái giải cái cái cái con đường mà giải thoát hay con đường sinh tử nó nằm ở cái chỗ là anh có biết chia nhỏ vấn đề ra anh giải quyết hay không sáu tầng là sáu tầng kệ bố nó khi nó đến thì biết nó tới đủ rồi đang đi nghe một cái đông biết là giật mình hoặc là đang biết đây là nghe rồi đừng có suy diễn thêm cái người mà họ chứng đạo đó họ đúng là là người giải quyết vấn đề bằng cách khoanh vùng và bằng cách bạch hóa bạch hóa có nghĩa là họ không có cái gì họ mù mờ con người của họ hết đó toàn bộ tứ niệm xứ chỉ có hai chữ chữ hao và chữ quá hao có nghĩa là cái activity của mình đang ra sao tôi đang đi biết là đang đi đang ngồi biết đang ngồi đó là hao còn quá là gì là những cái gì nó đang có mặt nó đang xảy ra nó là cái gì ta tôi đang đi tôi biết tôi đang đi đó là activity nhưng mà lúc tôi đang có cái khó chịu tôi biết đây là tâm sân đây là tâm tham đây là ái mạng kiến nghi tôi biết rõ biết rõ hao và quá mình chia nhỏ nó ra đang đi nghe một cái đông một là mình ghi nhận nghe hai là ghi nhận giật mình hoặc là bực mình giật mình hoặc bực mình tùy mình à, nếu mà cái sợ nó nhiều thì mình ghi nhận là giật mình nè còn nếu mà cái giận của mình nó mình đang tu bụng nó đuôi cho nó không thấy mà nó làm um sùm thì mình niệm ồ bực mình nha đang bực ca đang sân nha mình chỉ tới đó thì đừng đi xa nữa còn người còn người không có tu thiền là bắt đầu họ diễn ra họ diễn ai à, cái thứ mà nó nó, nó đuôi nó mù cái thứ mà coi như tâm thần bẩm sinh hay sao nó thấy mình đi kinh thành rõ ràng nó thấy mình đi chậm chậm nó bộ nó không thấy mình mình mình đi kinh thành mình thiền định mình đang tu hành giải thoát hay sao mà nó làm gì nó bất cẩn nó thiếu ý tứ cái thứ mà mất nết cái thứ hư thân cái thứ mà không có ý tứ nó làm um sùm như vậy ai mà tu hành được cái thứ này là càng ở chùa là càng bị đọ mình ngồi mình diễn một hồi như vậy đó mà trong cái chỉ người ta chỉ lỡ tay người ta làm rớt một cái nào đâu mà mình diễn như vậy đó được gọi là anh đi quá xa trong nhạc của Việt Nam là anh đi quá xa nha rồi thì ở đây cũng vậy giải quyết từng phần là chia nhỏ nó ra đó, mình chia nhỏ nó ra trong đây trong kinh này nói rất rõ là mình chia nhỏ nó ra bây giờ là đây mình chia nhỏ nó ra mình chia nhỏ nó ra mình chia nhỏ nó ra nó là xúc là một phần riêng biệt xúc tập khởi là một phần riêng biệt xúc diệt là một phần riêng biệt đó rồi các ngài mới nói quá khứ là một phần riêng biệt tương lai là một phần riêng biệt mà quá khứ là cái đã đã qua tương lai là cái chưa đến hiện tại là cái đang có mặt chúng ta không nên để cái mà đã qua đó nó làm khổ mình nó làm mình phải bận tâm một cách không cần thiết quá khứ nó chỉ có giá trị khi nó hỗ trợ cho hiện tại nó có ý nghĩa cho hiện tại chứ còn nếu nó không có ý nghĩa tích cực thì quá khứ nó chỉ là một cái vết thương nó là một cái dấu sẹo thôi còn tương lai nó chưa đến nó chỉ có ý nghĩa khi mà nó là một phần trong cái chương trình hiện tại cái project hiện tại đó, thì tương lai lúc đó được nhưng mà nếu tương lai nó chỉ là cái điểm mình hoài vọng mình tơ tưởng à, rồi mà sống hoang tưởng hoang đường đó, thì cái đó tương lai nó không nên nhớ tới tôi nhắc lại mình chỉ nghĩ về quá khứ khi cần thiết hãy nhớ tới tương lai khi nó thật sự cần thiết còn ngoài ra hãy luyện bỏ nó đi bởi vì quá khứ là cái đã qua tương lai là cái chưa tới hiện tại là cái mà mình đang sống trong đó phải chia nhỏ nó ra đừng có mà nhập nhọn đừng có mà trộn chung nó là để thêm khổ đời ta khổ là vì sao nhớ một mớ chuyện cũ toan tính một mớ chuyện mới chuyện hiện trước mắt thì dở dở ương ương đó từ đó nó mới ra khổ chứ nếu mà anh sống đúng như lời Phật quá khứ không truy tìm tương lai không ước vọng vì sao vì quá khứ đã đoạn tận tương lai lại chưa đến chỉ có phát hiện tại tuệ quán chính ở đây hôm nay nhiệt tâm làm ai biết chết ngày mai không ai điều định được với đại quân thần chết trú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi xứng gội nhất dạ hiền bậc an tịnh trầm lặng sống trong cái tinh thần đó trong cái nhận thức đó để nó khỏe quá rồi đằng này mình cứ mình lùa nó lên vô trong một lũ tự nhiên nó giật mình là trào máu chỉ nó không có gì lạ hết nha và chính vì mình lùa nó như vậy nó mới dẫn đến thần kiến đây sắc của tôi thọ của tôi tưởng của tôi và bây giờ tôi đã đến giờ việc nói đã xong cuối cùng là bây giờ là thời gian của tôi tôi phải nghỉ ngày mai gặp bà con tiếp đúng giờ là phải nghỉ tôi mệt lắm rồi chúc các vị một ngày vui một đêm an lành nhiều một đẹp an stream yes